rồi à, dạ, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 70 Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 70 và tôi muốn biết đó là hôm nay chúng tôi có có có xài cái mic mà biết là, là nó có rõ hơn mỗi khi hay không bà con nghe cái âm thanh bên đây có tốt hơn mọi khi không ạ à? chứ, chứ còn trên nguyên tắc á, là bữa nay phải tốt hơn rồi vậy là tốt rồi bữa nay chúng ta học về bài kinh 70 bài kinh nó có cái nội dung là thế này không có thiền định thì không có lục thông đó, nội dung bài kinh ờ, nội dung bài kinh 70 là là chỉ có một câu đó thôi không có thiền định thì không có lục thông thì thế này cũng có người Ờ, cũng có hai nhóm người sau đây cái nhóm một thì tò mò biết lục thông là cái gì còn nhóm hai đó thì, thì thắc mắc là tại sao mà mình tu là mình giải thoát phiền não giải thoát sanh tử thì tại sao phải có cái có thể lục thông chi bởi vì trong lục thông chỉ có cái thông thứ sáu thôi cái thông thứ sáu là lậu tận thông đó là nó thật sự cần thiết cho cái lộ trình giác ngộ cái cứu cánh lý tưởng giác ngộ chứ còn mắc cái gì mà mà phải nhắc tới cái năm cái ông trước xin thưa nói như thế này tôi ví dụ ở ngoài đời thôi nha à, là mình có con là cái mà mình mong là con mình nó có cái bằng bác sĩ đó, nó có cái bằng đại học ừ. nhưng mà khi mà nó có cái bằng đại học đó, thì nó có kéo tự nhiên tự nhiên nó kéo từ đó rất là nhiều chuyện ví dụ như cái khi nó có bằng đại học từ ngoài cái kiến thức chuyên môn của nó đó, nó học trong mấy năm đại học ra đó ngoài cái kiến thức nó ra đó nó còn có cái khả năng kiếm tiền tốt hơn cái người mà không có bằng đại học mình phải nhìn nhận cái chuyện đó mình phải nhìn nhận với nhau cái chuyện đó nha mà cái mục đích của mình đó là muốn con nó tốt nghiệp 4 năm đại học yeah, dạ, 6 năm đại học ừ, gọi là có cái bằng bác sĩ mười mấy năm nhưng mà bây giờ là trước mắt đó là ngoài cái kiến thức chuyên môn nó ra đó thì nó có được vô số những thứ khác ví dụ như là nó có khả năng kiếm tiền rồi cái gì nữa cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn là nó không học đại học bởi vì nếu nó không có bằng đại học cái bạn bè của nó nó cũng rất là hạn chế ừ, nó có những loại bạn mà nó chơi không được nhưng mà khi nó có bốn cái năm đại học rồi đó thì ngoài cái chuyện mà nó có kiến thức chuyên môn ngoài cái chuyện mình có khả năng kiếm tiền thì nó có cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn ngõ ngách nào bậc thang nào nó cũng leo lên được và, và ừ, một cái nữa mà mà mình không có thường nhắc tới nhưng đó là sự thật đó là cái, cái, cái khả năng mà kiếm bạn của nó tốt hơn nếu mà nó không có bằng đại học cái số bạn của nó rất là hạn chế nha nó chỉ chơi được ở một cái tầng lớp nhất định rồi đó nhưng mà khi nó có bốn cái năm đại học thì nó chơi với người không biết chữ cũng được mà nó chơi với người đại học cũng được nó chơi với bác sĩ kỹ sư bình thường nha ừ, ở đây cũng vậy cái cứu cánh của chuyện tu hành là chấm dứt phiền não chấm dứt sanh tử nhưng à, ờ, nên ở đây rất nhiều trường hợp rất rất nhiều trường hợp chúng ta thấy được Thế Tôn người nhắc tới cái gọi là lục thông thì lục thông là gì ta à, lục thông là gì ừ, lục thông là cái đầu tiên đó là cái thiên nhãn thông ừ, cái thiên nhãn thông à, thiên nhãn thông là cái khả năng thiên chữ thiên nhãn đây là ơn ghi dùm nha ghi dùm có hai loại thiên nhãn riêng lẻ đây lát đó mình sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ có hai à, lát mình sẽ quay lại thứ hai món là khả năng mắt thầy à, thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà à, mắt thường không có thấy được cái thứ hai đó thì nhãn thông đó là cái ở đây ờ, thấy biết ờ, nhìn gì dù nước nào đã là tạo nên các cái cảnh giới các cái thành phần chuyển sinh chuyên nhãn có hai loại thì cái chuyện đầu tiên là mình mình mình cái loại nhãn một trong luật thông nó có hai thứ thiên nhãn cái thiên nhãn một là cái khả năng mắt mắt thành thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà mắt thường không có thấy được đó rồi cái thiên nhĩ thông là cái khả năng là, là, là, là, là nghe được những cái âm thanh mà cái tai thường nó nghe cái, thính giác bình thường nó nghe không nổi à, tôi nói rất là nhiều lần ví dụ như âm thanh nó quá xa hoặc là âm thanh đó nó được phát ra với một cái tần số quá thấp gọi là hạ âm á ừ, quá thấp thì chúng ta cũng đồng ý với nhau là trong thế giới động vật á à, tính luôn con người đó thì ở nhiều cái loài động vật ấy, cái, cái nó không có thính giác và có những loài nó thì nó có rất là yếu và có những loài nó cái tính giác nó rất là nhạy ừ, rất là nhạy nhạy lắm nha nhạy lắm à, thì ờ, thần thông còn ghê hơn cái đó nữa thần thông nghĩa là nghe được là ở những cái khoảng cách xa nhưng mà mà mình muốn chứ không còn chứ không có khoảng cách nó không bị giới hạn bởi gọi là uh, cái ừ, cái thước đo vật lý bình thường như là ngàn cây số ba ngàn cây số một ngàn năm ánh sáng hai ngàn năm ánh sáng chỉ nó quan trọng về vấn đề đó là họ muốn nghe họ muốn nghe Thí dụ như họ ngồi ở đây mà họ muốn nghe cái âm thanh của chư thiên của đâu lợi nói cái gì đó họ nghe được uh -huh. đó là thiên nhĩ thông à, rồi cái thứ ba là cái tha tâm thông cái tha tâm thông bên đây có nghĩa là vị này có thể đọc hiểu được tâm người khác và tùy chỗ tùy chỗ mà cái lục thông được kể khác nhau có chỗ đâu đó có kể cái ý qua thông nữa ý qua thông có nghĩa là menu mà dịch thi đó có nghĩa là Ờ, vị này có thể một mình mình mà biến ra nhiều người giống như mình và nhiều người mình có thể biến thành một một biến thành nhiều nha rồi à, rồi vị này có cái khả năng dạ, có khả năng đọc hiểu được tâm người dạ, biết cái người trước mặt mình họ đang nghĩ cái gì tâm đó là tâm thiện hay tâm ác mình biết à, rồi tiếp theo nó là cái là túc mạng thông là vị đó có khả năng dạ, nhớ được nhớ được nhớ được cái nhiều đời quá khứ mà tôi vẫn nói là nhớ được cái nhân cái đấy là cái quả sinh tử đó tức là vị này nhớ được ờ, là đời xưa kiếp trước của mình và của người khác quý vị sẽ hỏi người khác là người nào người khác là cái người nào mà mình mình mình muốn đó, mình mình muốn tìm hiểu đó ừ. thì mình chỉ liếc mình nhìn người đó là mình biết là cách đây 50 kiếp 80 kiếp một ngàn kiếp người đó ở đâu làm gì hình dáng sinh hoạt tuổi thọ sở thích ra sao mình biết đó nha yeah mình nhìn là giống như mình nhìn cái quán chiếu rồi nó giống như mình, mình nghĩ là cái chuyện hôm qua mình nghĩ về cái chuyện của một người mà mình đã quen biết từ lâu ngày thí dụ như bây giờ tôi liếc tôi nhìn à, ông cậu tám của tôi ừ. thì tôi vừa nhìn cậu tám là tôi biết liền tôi biết cậu tám này là con của bà ngoại tôi rồi cậu tám là hồi nhỏ là bị cái gì rồi ờ, cậu tám lớn lên đi lính rồi cậu tám bị thương rồi cậu tám uh, xuất ngủ rồi cậu tám về lấy vợ cậu tám buôn bán cái gì đó rồi sau đó cậu tám đi đâu làm gì được có bao nhiêu người con ờ, thành bại vinh nhục ra sao tôi đều nhớ hết thì ở đây cũng vậy cái túc bạn không nó giống vậy đó tức là mình nhìn chuyện mình nhìn mình mình muốn biết mình cách đây năm kiếp mười kiếp ra sao cũng được giống như mình nhớ là ừ, một cái chuyện cũ của bản thân hoặc là mình quán chiếu với người khác cũng cũng dễ dàng như là mình nhớ như nãy tôi nói nhìn cậu tám của tôi vậy đó ừ rồi nhưng mà cái đó không có ghê qua tới cái cái thiên cái thiên nhãn hai mới ghê thiên nhãn hai còn có cái tên gọi là túc gọi là xâm tử minh chú tu papa thiên nhà nát có nghĩa là cái túc mạng thông thì chỉ nhớ được cái quả luân hồi thôi nhớ người ta sanh ra ở đâu hình dáng tuổi thọ sở thích sinh hoạt thế nào còn cái sanh tử thông hoặc là thiên nhãn thông loại hai đó tức là người ta có thể biết trước là vì đâu mà 300 kiếp trước ông này ông làm vua vì đâu mà 292 kiếp về trước ông này ông làm ăn mại ông làm con chó con mèo con heo con dun con gián con dế con ruồi đó biết cái nghiệp nào rồi và tất cả những cái đó đó nó không có gọi là phải là cứu cánh giải thoát cứu cánh tu hành bởi vì cái thứ sáu mới là cứu cánh tu hành thứ sáu là cái gì đó chính là cái khả năng chán sợ sanh tử đó chán sợ sanh tử một cách rốt ráo à, thấy ra mọi thứ chỉ là do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất à, mọi thứ luôn trong cái tình trạng vô ngã vô thường vô thường là không có cái gì đứng yên còn ngoài không mất còn vô ngã là biết rõ rằng không có một cái cá thể không có cái gì độc lập mà có thể tồn tại biết tất cả chỉ là đồ ráp vô ngã là vậy vô ngã không phải là nobody mà vô ngã là nothing nhớ nha nhớ tôi nhắc đi nhắc lại vô ngã đây là là, là, là không phải là nothing mà là nobody có nghĩa là không phải là vô ngã không phải là không có gì mà là không có ai không có ai ở đây cái gọi là ông A và B nó chỉ là một cái khối tổng hợp của nhiều thứ nhân duyên mà mình có thể gom gọn lại đó là thiện ác buồn vui chỉ bao nhiêu đó thôi thì với khả năng mà thấu suốt tinh tường rốt ráo như vậy thì vị này ờ, chán sợ sinh tử ở cái mức tuyệt đối à, và ở cái cấp thấp nhất là vị này chứng được được, là, là, là, là tu đầu quần lên nữa nó là tu đà hàm à, rồi a na hàm rồi a la hán thì cái lậu tận thông là chỉ cho cái quả vị la hán ở cái tầng này thì một cái vị la hán một vị thánh tứ quả đó, hoàn toàn không còn tham sân si ái mạng kiến nghi ở các cái tầng thánh thấp đó, tuy không còn khả năng đọa lạc nhưng mà vẫn còn thích thú trong thiền yeah, dạ, và có thể sanh về các cảnh giới phẩm thiên nhưng mà riêng ở cái tầng la hán thì không ở cái tầng này không còn cái gì để các ngài thích dù về vật chất hay là tinh thần cho nên vị này khi mà đã dứt hơi đã mệnh chung rồi thì không còn tái sinh nữa đó. thì cái trình độ mà lìa bỏ phiền não một cách rốt ráo tuyệt đối như vậy được gọi là lậu tận minh hay là lậu tận thông đấy thì toàn bộ các khả năng mà chúng tôi vừa nói đó trong bài kinh này này chứ không phải chúng tôi mà trong kinh vừa nhắc nữa thì tất cả khả năng ấy chỉ có ở một người có thiền định thôi nha nhớ cái này phải ghi năm cái khả năng đầu của lục thông có thể có à, phạm phu đắc nhiên định à, nhưng mà cái khả năng sáu thì chỉ có ở thánh nhân à, chỉ có ở thánh nhân kể cả thánh nhân không đắc thì hai câu này phải ghi tuy nhiên hai câu này phải ghi dạ, lực long thì gom hết đủ lực long thì bắt buộc phải có thiền định nhưng mà cái thông thứ sáu thì không nhất thiết cái thông thứ sáu này đó là có thể có ở bậc thánh không có thiền định à, không có thiền định nên là sao ta có nghĩa là vị này chưa từng đắc sơ nhị tam tứ thiền à, nhưng trong cái giây phút 19 thánh à, vị nào cũng phải có cái khả năng à, khả năng tập trung tư tưởng tương đương với cái tận sơ thiện mấy cái này là mấy cái phải ghi mấy cái này mà tôi giải mà tôi chỉ thế đừng gọi mà tôi cái đó bà con phải chép lại nhớ nha chứ tôi không có vỡ mà tôi chép mấy cái mà không cần thiết mà cái nào tôi ngừng lại mà để tôi gõ thì bà con làm ơn ghi cái nốt và sẵn cũng tôi cũng nói luôn học kinh tạng đó à, trong cái room này đó là có người à, nắm tay mình bước vào cái thế giới kinh tạng à, mình học cho biết chứ mình không có phải để trở thành học giả có bằng cấp tuy nhiên nếu có cái lòng mà học nghiêm túc thì ở mỗi bài kinh này nên, nên ghi, ghi nốt tức là ghi, ghi chú ghi chú để về làm của riêng nha của riêng là chưa kể mình còn đi mình còn sư khảo tầm nguyên tầm nguyên truy ngọn truy gốc tìm hiểu thêm được internet nữa nha nhưng mà nhớ làm sao mà mình trải qua được một năm hai năm ba năm tám năm mười năm mạo học kinh tạng với những cái từng cái nốt mà ghi chú của từng bài đó thì tôi nghĩ rằng trong 5 năm 7 năm 10 năm các vị sẽ khác đi nhiều lắm chứ những cái này không có ghi nó ổn nha rồi coi như có người đọc sách giùm mình mà à, nhớ cái này nhớ trong lục thông nó thì chỉ có năm thông đầu tiên đó là bắt buộc phải có đắc chứng thiền định riêng cái thông thứ sáu thì trong trường hợp mình chỉ tu tuệ quán không có đắc thiền thì mình vẫn đắc được cái thông thứ sáu còn trong trường hợp mà đức phật ngày gom chung lục không lại với nhau thành một á thì lúc đó bắt buộc bắt buộc thì chúng ta phải có tu tập thiền định ừ. rồi bây giờ tôi mới quay lại tại sao tại sao cái cứu cánh cao nhất của cái đạo nghiệp tu hành đó là cái thông thứ sáu tức là lậu tận thông hay là lậu tận minh nha mà tại sao phải nhắc chi năm cái thông đầu tiên nữa tôi có nói rồi đó là phụ thu phụ thu là thứ phẩm đó là phụ thu đó là thứ phẩm của cái người mà tu tập viên mãn tam học nha tức nghĩa là dầu bốn dầu không thì đương nhiên tự nhiên mặc nhiên cố nhiên dĩ nhiên tự nhiên là họ có được có được năm cái khả năng đó đó là cái chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai khi nhắc tới ngũ thông thì năm khả năng đó, đó chúng ta có được một bài học rất là lớn mà không có ai nói chúng ta không có để ý là gì <clears throat> cái này tôi nói thiệt là chậm nha chỗ này tôi nói thiệt là chậm cái này phải để ý khi mình đức phật nhắc tới thần thông đó, thì mình đừng có nghĩ là ngày kêu gọi mình đó, nữa là trao dồi phù phép nha biến hiện cho nó thỏa sức yeah, rong chơi cho nó thỏa sức tò mò xưa giờ mình muốn mà không được không phải mà khi người nhắc đến lục thông nó đến năm thông đầu tiên nó đến lục thông đó thì cái thông thứ sáu là người nói đến cứu cánh giải thoát đúng nhưng mà khi người nói năm thông đầu tiên đó, ngày mở ra cho mình vấn đề là thế này khi tâm tư ta còn chìm sâu trong năm dục nói riêng và trong phiền não nói chung thì cái khả năng quan sát thế giới của ta luôn có vấn đề luôn có những hạn chế nhất định đó bây giờ các vị thấy cái bài học đó nó sâu là sâu cho đó khi ngày nó đến các khả năng thần thông đó không phải ngày ngày ngày kêu gọi người khuyến khích mình là trao dồi phù phép cũng phải nhưng mà ngày muốn cho mình thấy rằng khi mà con là đạt đến một cái trình độ tâm linh mà lìa bỏ được năm dục thì cái cách mà con nhìn thấy thế giới này nó khác đi nhiều lắm kể cả trường hợp khi đó con chưa kịp là một vị thánh chưa kịp là một vị thánh thì cái khả năng mà con lai vãng lui tới cái thế giới này cái khả năng mà con quan sát con thấy con nghe cái thế giới này nó cũng khác đi nó không giống như ngày xưa ngày xưa khi mà con còn hưởng dục ngày xưa khi mà con còn thích còn ghét còn đam mê còn bất mãn thì mọi thứ nghe nghĩ của con nhìn thấy nghe của con nó cũng bị giới hạn ở trong cái nhà ngục của năm cái thứ mắt tai mũi lưỡi ờ, thịt da xương tầm thường của người bình thường <clears throat> nha nhưng mà hôm nay khi con có thiền định con có được cái khả năng thần thông á, thì con mới thấy thế giới này nó có nhiều cách nhìn lắm đó cái sâu sắc ở chỗ đó đó cái thế giới này nó có nhiều cách để chúng ta nhìn thấy nó chúng ta có nhiều cách để đến với thế giới này xưa giờ mình chỉ có khả năng dùng lấy con mắt thịt mình nhìn nhưng bây giờ mình có cái ống dò mình có viễn vọng kính bây giờ mình có kính hiển vi nha mình có panocola mình có microscope mình có telescope mình có ba bốn thứ đó thì cái thế giới này các vị phải đồng ý với tôi là cái thế giới này trong cái suy nghĩ của một người có học về hóa chất có học về vật lý và có các phương tiện công nghệ hiện đại đó thì cái thế giới mà, mà ở trong mắt của cái người mà có đủ những điều kiện đó, đó vừa có kiến thức mà vừa có công cụ ờ, phương tiện hiện đại đó thì thế giới của họ nó khác với thế giới của người bình thường còn cái thế giới của cái người đã vừa dốt mà lại vừa không có các phương tiện ờ, nghe nhìn đó, thì thế giới của họ nó chặt lắm nói trung rung có hiểu không ta không biết trung rung có hiểu cái này không đó, ờ, có nghĩa là cái thế giới mà của một người đã vừa dốt rồi lại vừa không có cái phương tiện công cụ à, thì coi như là nó chặt dữ lắm thí dụ nha thí dụ như bây giờ các vị đi chơi này mà các vị không có ống dòm là các vị thua rồi có những cái chỗ mà mình không thể đặt chân đến mà mình có thể đứng mình nhìn từ xa mà nếu lúc đó mình có được cái ống dòm đó, thì nó, nó tình hình nó khác mà trong cái ống dòm nó có tới tới ngàn lẻ một loại cái loại đắt tiền loại rẻ tiền nha dạ. yeah cái loại đắt tiền nó cho phép mình nhìn xa nhìn rõ ừ. còn cái loại rẻ tiền ấy, thì nó chỉ cho mình nhìn gần nhìn mờ ừ. không rõ nha ừ. cho nên mình thấy rõ ràng rằng cũng trong một cái cuộc đi chơi giả ngoại mà ai có nhiều cái phương tiện ờ, đi đứng nhiều phương tiện nghe nhìn thì vẫn tốt hơn là cái người mà trụ lũi chỉ có hai bàn chân và chỉ có cặp mắt thịt nha yeah. đó mai là trong một cuộc chơi ừ, của phàm phu một cuộc chơi chỉ có vài giờ đồng hồ thôi ừ, mà mình thấy rằng ai có nhiều phương tiện người đó vẫn tốt hơn vẫn cái cuộc chơi nó vẫn trọn vẹn hơn nó đầy đủ nó viên mãn hơn thì ở đây cũng vậy cái cứu cánh tu hành của chúng ta là là lậu tận thông là lậu tận minh là chấm dứt phiền não là kết thúc tái sanh tuy nhiên khi mà một người mà có tu tập thiền định thì nó tình hình nó lại khác bên cạnh cái khả năng chấm dứt phiền não vị ấy ờ, có được một cái khả năng nghe nhìn và lui tới làm việc hoạt động trong thế giới này nó tốt hơn gấp tỷ lần một người không có thần thông đó nhớ chỗ đó nhớ chẳng hạn như mình thấy trong kinh nói cái này kinh ờ, cánh tạng mà chú giải chú cánh tạng nói cái lợi ích của một cái người mà nghe nhiều giáo pháp là mai này đi về trời đó không dễ dàng được nhắc nhở tu hành hơn là cái người mà ít nghe pháp hoặc là không nghe pháp chỉ có bố thí mà mới nghe pháp mai này cũng có thể về trời chỉ có giữ giới không á chị cũng có thể về trời nhưng mà về trên đó, đó là mình vẫn tiếp tục sống với cái đầu bơ bơ của mình nhưng mà một cái người mà đã từng nghe nhiều giáo pháp thông thuộc nhiều giáo lý thì mai này ở cảnh giới nào đi nữa thì mình cũng dễ dàng được cái sự nhắc nhở từ những thầy bạn nha yeah ở trong trong kinh có ghi rõ trong cái này mình học rồi bài kinh này học rồi mà tôi không biết trong râm ở đây có ai có nhớ không trong đó có ghi rõ thế này khi mà mang cái thân mà mà mà chư thiên đó nha thì chúng ta sẽ nhớ lại mình đã học cái gì và đặc biệt à, cái đặc biệt là chúng ta sẽ biết rõ những cái chỗ nào mà mình đã học sai à, cái thân chư thiên đặc biệt vậy đó nhớ lại hồi đó mình ở cõi người đó mình đã học thuộc lòng cái trường bộ kinh và trong suốt nhiều năm cái chỗ đó mình đọc sai cái chỗ đó thật phải như vậy mà khi mình tiếp tục mang thân người thì mình cắm đầu mình đọc hoài cái chỗ sai mà mình không biết nhưng mà khi mình về trời đó thì với cái khả năng của một vị khả năng thần thông của một vị chư thiên đó, một vị trời đó, thì chúng ta sẽ biết được ồ cái cái chỗ đó chủ sai đó chưa kể là chúng ta có vô số thầy bạn chung quanh mình để nhắc nhở mình giải thích cho mình nghe nữa nha nói như vậy có nghĩa là sống trong cái cuộc sanh tử tầm luân này chúng ta càng có nhiều cái phương tiện để sống càng có nhiều cái phương tiện điều kiện để làm việc thì nó vẫn tốt hơn là mọi thứ trong cái tầm hạn chế nha ở bài kinh này sâu là sâu chỗ đó đó chứ còn cái chuyện mà thằng thông thằng biết cái đó nó chẳng là cái gì trong mắt của các bậc hiền thánh hết nhưng mà khi các ngài nhắc đến cái đó là các ngài đã là kín đáo à, lặng lẽ à, nhắc tới những cái bài học khác ừ, mà tôi vừa nói đó ừ, thứ nhất cái thành thông đó là cái khả năng đương nhiên của một cái người đã tu tới nơi tới chốn các cái tầng thiền định ờ, dù muốn dù không tự nhiên nó vẫn trào nó vẫn trồi ra đó cái chuyện thứ hai ừ, là khi ngài nhắc đến thành thông thì ngài cho mình biết một chuyện vô cùng quan trọng đó là cái thế giới này nó ra sao trong mắt của con nó còn tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của con nó tùy nó tùy thuộc vào cái nhân cách tùy tình thuộc vào cái trình độ tùy, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm tư tinh thần phước báo tiền duyên của con đó nếu mà nói vậy có nghĩa là ngay bây giờ con phải tận dụng thời gian tận dụng cơ hội để mà gọi là thực hiện các hạnh lành như có thể thiền thiền định được thì định niệm được thì niệm tuệ được thì tuệ dầu là văn tư tu có cơ hội không bỏ có cơ hội bố thí thì nên bố thí có cơ hội hành thiền thì nên hành thiền có cơ hội phục vụ thì nên phục vụ ừ. vì sao vì tất cả những cái vốn liếng ấy nó sẽ là cái nền tảng tâm thức cho con sau này con tu thiền cũng dễ đắc thiền con gặp phật con nghe pháp cũng dễ giác ngộ và một cái người mà dễ đắc thiền dễ giác ngộ thì trước là lợi mình sau là lợi người những vị la hán mà lợi căn á Ừ, thì giúp được cho bản thân mình tu đỡ cực mà đồng thời cái vị la hán lợi căn thì giúp cho nhiều cái người khác làm thí dụ như mình thấy như ngày An Anna ngày này ngày Sát là Phất ngày một Kiền Liên đó là những vị la hán lợi căn có nghĩa là đủ duyên chứng thánh mà đồng thời cũng là những người có cái tư chất à, tư chất à, tư chất à, minh triết hơn người bình thường có vô số những vị la hán chỉ vừa đủ cái trí tuệ giác ngộ do cái sự hỗ trợ của ba la mật nên hiểu được bốn đế rồi thì tôi về núi ở mình chứ còn yêu cầu năn nỉ đề nghị các ngày thuyết pháp thì đối với các ngày không có tiện các ngày không có được thoải mái trong ngôn từ trong cái cách diễn đạt ngày không có được thoải mái có trường hợp đó đó là những vị bị động căng ấy. À, chứng thánh mình động căng còn những vị lợi căng lợi là bén à, những vị lợi căng giúp được cho nhiều người lắm cho nên à, tùy thuộc vào cái hành trang tùy thuộc vào cái chuẩn bị cái trang bị của chúng ta mà chúng ta sống trong đời này nó dễ hay là nó khó cho bản thân mình á, là dễ hay khó và đồng thời tùy thuộc vào cái vốn liếng cái hành trang cái trang bị của mình mà chúng ta giúp được người khác nhiều hay ít đó nói như vậy có nghĩa là cái sự huân tu các hạnh lành luôn luôn là cái điều cần thiết là trước là lợi mình sau là lợi người nha yeah lợi mình là lợi người à, mình trí tuệ nhiều nè mình phước bố thí nhiều nè phước giữ giới phước từ tâm phước chánh niệm phước thiền định nhiều thì đời sao sinh ra trước là bản thân mình tu tập trơn tru mau chóng dễ dàng mà bên cạnh đó mình cũng giúp được nhiều cái người khác ví dụ như miếng điện cái vị mà chân tu cái vị mà giỏi vắn tinh thông kinh điển thì nhiều lắm chứ đâu phải là ít đến là sao cho sẻ nhưng mà cái vị mà hội đủ các điều kiện để mà tu tự tu học và hỗ trợ người khác tu học thì mình thấy cũng đến được chứ không có nhiều lắm ví dụ như trên đất miến điện đó, mấy trăm ngàn vị sư đó, thì có được bao nhiêu vị là Sitagu Sayadaw có bao nhiêu vị được như Paao Sayadaw có bao nhiêu vị được như Sumin Sayadaw Techaniya Sayadaw được bao nhiêu vị ngày Chotika Sayadaw chẳng hạn ngài cho đi ca tuy ngài không có thiền viện học viện đúng nhưng mà ngài có khả năng sinh ngữ ngài có cái khả năng tay học khi mà ngài tiếp cận với dân Âu Mỹ hay là dân trí thức miên Điện thì ngài có, có đủ độ nghề để ngài làm việc với họ thì thấy chưa ừ. cho nên là cái khả năng tự tu thì luôn luôn là cần thiết nhưng phải thêm cái khả năng lợi tha nữa chứ còn nếu mà chỉ có khả năng tự tu thì quá tốt nhưng mà còn một điều nó cũng thi nó cũng chưa được viên mãn vì sao vì tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái giá trị của mỗi con người nó nằm ở hai phần phần một là cái giá trị tự có ở bản thân mình là ai trong cuộc đời này và cái giá trị thứ hai của một con người đó là khả năng hy hiến anh có thể đóng góp được bao nhiêu thứ cho cuộc đời đó là giá trị thứ hai của một con người anh là một viên ngọc đó đó là tự thân anh đã có giá trị rồi đó anh bản thân anh đã có đủ lý do để anh tồn tại trên đời này đúng bởi vì bản thân anh là một viên ngọc nhưng nếu viên ngọc ấy à, viên ngọc ấy mà nó nằm chìm sâu trong đáy núi trong bờ cát trong lòng sông trong đáy biển thì cũng hơi tiếc nha cũng hơi tiếc ừ. vậy kinh thì nó sâu là sâu vậy đó ừ. rồi tiếp theo là về kinh chứng nhân về kinh chứng nhân ừ. về kinh chứng nhân này nó gồm có 6 phần ở đây những ừ, cái vị tỷ kheo ừ, vị tỷ kheo không có cách chi không có tài nào ờ, không có cách chi không có tài nào thành tựu các cái đạo nghiệp ờ, nếu mà không có khả năng ờ, biết được không có khả năng thành tựu sáu cái này sáu cái khả năng này một là biết rõ ừ, những gì ta đang sống đang sống cùng đang hoạt động nha cái khả năng một là phải biết rõ những gì ta đang sống cùng ta đang hoạt động những cái đó, đó nó có đẩy cho ta bị lui sụp hay không cho nên phải ghi một biết rõ cái gì có thể dẫn mình đi xuống rồi số 2 biết rõ cái gì có thể khiến mình để dậm chân tại chỗ thứ ba biết rõ cái gì hay cách nào giúp mình vươn lên cao hay tiến xa về phía trước và cuối cùng là biết rõ mấy cái ta những cái ta một hai ba bốn năm sáu rồi rồi bây giờ một hai ba bốn bốn mình tới số bốn biết rõ làm cách nào để mọi đạo nghiệp có thể à, à, phải lựa chữ nào cho nó dễ ha trở thành đạo giải thoát ở cái phần thể nhập đó ừ, định không đó là cái phần này hơi khó à. bởi vì bữa hổm cái này mới có hai ba ngày tôi đã giải chỗ này đức thế tôn ngài giải rằng có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người biết được Phật pháp và không biết Phật pháp cái người không biết Phật pháp một là họ sống ở trong cái bất thiện còn hai nữa là khi mà họ biết làm hành thiện đó, thì họ bị chìm sâu ở trong cái thiện nó không có ngôi ra khỏi cái thiện đó được thì trong rơm này thế nào cũng có mấy người thắc mắc ủa cái thiện là, là, là số 1 rồi còn tại sao phải ngôi ra dạ thưa nó như thế này chúng sanh có ba hạng hạng một không biết thiện ác là gì hết chỉ biết chạy theo cái thích và biết trốn cái ghét thôi đó là hạng một cái hạng thứ hai là biết làm lành lánh dữ nhưng mà họ lại thỏa mãn họ lại tâm đắc với cái đạo hạnh của mình à, họ lại tâm đắc thỏa mãn với cái quả báo nhân duyên chỉ có cái hạng thứ ba đó là họ chán cái ác là đã đành rồi nhưng mà đối với cái thiện họ cũng biết rằng đây là cái nhân sanh tử bởi vì cái thiện nó có hai loại một cái thiện nó là chỉ nhắm tới cái quả báo nhân thiên rồi cái thiện thứ hai đó là nhắm tới cái quả vị giác ngộ thì cái hạng thứ ba này là họ nhắm tới cái, cái tinh thần đó đó tức là họ chỉ làm thiện lánh ác để nhắm đến một cái cứu cánh không còn thiện ác nữa đó cái đó nó mới khó thì đa phần chúng sinh trong đời này thì nó chỉ có hai hạng thôi một là chìm sâu trong tội lỗi ác nghiệp sống thường túy bản năng như loài xuất vật như loài động vật hạ cấp đó cái loại thứ hai khá hơn một chút là biết làm lành lánh dữ nhưng cũng chỉ quẩn quanh trong trong là, là các cái cảnh giới nhân thiên đó cái cái ở đây mình đang học này nè cái điều thứ tư này nè tức là chỉ biết biết cái gì mà dự phần thể nhập nitetika đó là vậy đó tức là biết làm sao mà giàu mình có tu bố thí trì giới có phục vụ có nghe pháp có tu chỉ có tu quán gì đi nữa thì phải biến tất cả đạo nghiệp đó trở thành yeah, à, cái, cái, cái, cái, cái xúc tác mà dẫn đến giác ngộ ừ, chứ còn không nó đắc sơ thiền kẹt cứng đông sơ thiền đắc nhị thiền kẹt cứng đông nhị thiền có thần thông kẹt cứng đông thần thông đó là chết hoặc là ừ, trong đọc kỹ bài kinh ví dụ lỗi cây của trung bộ đó trong đó ngày dạy có những người à, đi tìm lỗi cây nhưng mà gặp bông hoa cành lá đẹp quá là quên mất cái mục đích đi tìm lỗi cây cũng vậy à, có những người đến với đạo giải thoát à, buổi đầu cũng có tâm lý cũng có lý tưởng ngon lành nhưng về lâu về dài được chút danh được chút lợi quên sạch lý tưởng ban đầu và có người cũng theo đuổi lý tưởng giải thoát nhưng mà có được chút đỉnh kiến thức Phật pháp có một miếng thiền định một miếng thần thông một chút giới hạnh rồi là cho đó là tất cả nhưng ngoài ra là rác để quên mất lý tưởng giải thoát ban đầu nhớ nha cho nên ở đây vị tỳ kheo phải biết rõ trong đời sống của mình khi mình tu giới tu định tu tuệ thì phải biết rõ cái nào à, là cái con đường mà dẫn đến thụt lùi thối đọa cái nào mà có sự can thiệp của cái tà tư duy à, cái nào là có sự can thiệp của năm truyền cái cái nào mà có sự can thiệp của mười kiết sử nói chung là phiền não cho nên dễ nhớ đó thì cái đạo nghiệp nào mà còn dây dính líu còn dây dưa còn mắc miếu à, với nhẹ dạ, cái cái phiền não đó thì cái đạo nghiệp đó là là chỉ sớm muộn nó cũng chỉ quẩn quanh ở trong cái chuyện thụt lùi mà thôi ừ, nhớ cái đó à, thứ hai là vì nó phải biết rõ cái nào ở trong đây dịch trong chuyển bệnh dịch ở đây nghe rất là sang nhưng mà có nghĩa ha pháp này giữ phần an trú ở đây nó có nghĩa là thiết biến pha cái da nó có nghĩa là mình biết cái kiểu sống nào cái kiểu hành động nào là nó khiến cho mình bị thụt lùi tức là thối đọa biết kiểu sống nào biết kiểu hành động nào mà nó khiến cho mình dậm chân tại chỗ chữ thi tí đây nghĩa là đứng yên dậm chân tại chỗ rồi cái thứ ba là biết rõ cái nào cái cách nào mà nó giúp mình tiến xa vượt xa mà muốn tiến xa vượt xa thì sao ta phải quay trở lại biết rõ cái gì Ừ, cách nào mà làm cho mình thụt lùi có nghĩa là với sự can thiệp của phiền não thì cái nào có sự can thiệp của thích của ghét ừ. à, của cái sự đầu tư sanh tử của ý tưởng mà mình thích ghét đó, phiền não của đầu tư sanh tử thì cái đó chỉ khiến mình thụt lùi đúng nhưng mà cái thứ hai đó là khi có lòng tâm đắc đắm đuối đê mê vùi đầu gục mặt ở trong cái quả chứng mình có trong cái thành tựu đạo nghiệp mình có thì như vậy vô tình là mình bị lọt vô cái thứ hai này tức là dậm chân tại chỗ không đi xa được nhớ nha cái là cái trường hợp này bị nhiều lắm mà trong mấy người tu mình bị cái này nặng lắm mà cái loại một thì quá tệ mình mới nói cái là cả đời chỉ biết cắm đầu ở trong cái bất thiện nhưng mà cái loại hai đó là tâm đắc à, thỏa mãn vừa ý à, với cái mình đang có thì là đứng yên không đi xa à, như vậy phải cần tới cái thứ ba tức là biết rõ cái cách nào để có thể vượt lên lên cao tiến xa về phía trước đó là sao là biết chán cái thấp biết chê cái cũ biết hướng tới cái cao biết nghĩ tới cái xa yeah. Dạ. khi mà không chán được cái cũ yeah, dạ, không có thấy được cái gì là thấp thì mình cả đời đứng yên nhưng mà khi mình biết biết cái cũ biết cái xưa giờ nó còn có cái hơn nữa khi mà biết có cái hơn nữa thì mình mới đi xa được khi biết có cái hơn nữa thì mình mới bị mới chán cái thấp để mà vươn lên cái cao còn nếu như không có được cái khả năng mà mà nhận thức à, cứ là dìm mình gục mặt ở trong cái quả chứng hiện tại dù bất cứ cái thiện pháp công đức đạo nghiệp nào đi nữa mà chỉ biết là tầm đó là tất cả đó là cao nhất thì thua nha có ba cái đặc điểm của vị bồ tát các vị còn nhớ không một là luôn hướng tới cái cái tốt hơn thứ hai là khả năng buông bỏ của bồ tát rất là tốt cái thứ ba là bồ tát biết vượt khỏi cái giới hạn cũ cái này mới khó giới hạn cũ là gì là hồi đó ở cái tầng đó bây giờ phải, phải cái, bây giờ phải ra khỏi cái tầng đó đó là giới hạn cũ cái thứ hai bồ tát không không có bao giờ tự xây cái nhà ngục để giam hãm mình trong một cái thành tựu nào hết và cái cuối cùng bồ tát không có tự giam hãm mình ở trong cái thế giới của tình cảm có nghĩa là sao mình rồi đó giờ mình chỉ biết có bản thân mình thôi à, mấy chục ký lô này thôi rồi xa hơn chút là mình chỉ biết có vợ mình chồng mình cha mình mẹ mình con mình anh em quyến thuộc bà con bạn bè láng giềng đồng hương của mình dân tộc của mình chứ mình không có biết nghĩ xa nhưng bồ tát thì không bồ tát hội đủ ba cái đặc điểm một luôn hướng tới cái tốt hơn hai khả năng buông bỏ rất tốt ba là không có tự giam hãm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào nha có nghĩa là Bồ Tát cũng có khả năng thương yêu muôn loài chúng sanh cái trái tim Bồ Tát vượt khỏi cái biên giới của phạm tình mình nói về mình chỉ biết thương có người của mình người theo ta người nội bộ người trong nhà người nội thuộc Bồ Tát thì không Bồ Tát không có nội ngoại gì hết Bồ Tát gom chung hết muôn loài vũ trụ không nhất thiết chúng sanh trong hàng hà xa thế giới Bồ Tát không đối Bồ Tát tất cả là một nhà nó không có vụ tông ngoài không có nội ngoại gì hết đó. Bồ Tát không có tự giam cầm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào đó chính vì hành hành trì các cái hạnh làm bằng cái tinh thần ấy không có giới hạn không biên tế không bờ mé khi chứng quả rồi thì cái hạnh lành của chánh đẳng giác là vô lượng vô biên đấy trí tuệ của chánh đẳng giác là không có giới hạn cái hạnh lành của chánh đẳng giác là không có hạn chế bằng vị chánh đẳng giác thì chỉ có chư Phật chánh đẳng giác với nhau chứ không hề có một vị Phật nào hơn vị Phật nào chỉ nó không có nhớ nha chánh đẳng giác với nhau thì chỉ có bằng chứ không có hơn nhau nha có vị nào hơn bởi vì có vị hơn nghĩa là có vị kém là không có bởi vì tại sao các vị chánh đẳng giác không có hơn kém nhau là bởi vì các ngài đã là đã đạt đến cái mức gọi là vô lượng vô biên không biên tế không bờ mé không ngăn ngại không giới hạn không ranh giới không giới tuyến để lấy cái gì mà hơn mà kém nha nhớ cái đó khi chúng ta có hơn nó kém là bởi vì chúng ta còn bị giới hạn còn bị giam nhốt trong những cái rào à, trong những cái giới tuyến biên giới trong những giới hạn những cái làn ranh làn mất còn riêng cái, cái cái vị mà nó đạt tới cảnh giới vô lượng vô biên không bờ mé thì cái vị nó không còn cái cái cái, cái sự mà hơn ghép nhau và giống hệt nhau mà nha rồi <clears throat> à, cho nên ở đây vị tỳ kheo và thiếu sáu cái khả năng này nè là không có thể nào thành tựu bất cứ quả chứng nào thứ nhất là không biết rằng mình đang đang tụt lùi thứ hai là không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ thứ ba là không biết bằng cách nào để vươn được lên trên cao đi xa về phía trước cái thứ tư là vị tỷ kheo không biết làm sao để mà biến tất cả đạo nghiệp trở thành ra là đạo nghiệp giải thoát Đó, là giữ phần thể nhập là như vậy tức là thấy được cái tánh sanh diệt trong kinh ghi rõ là thấy được cái tánh sanh diệt tức là cái gì mình có nhiều lắm cũng chỉ là phương tiện nha nghe kỹ nè tất cả những cái tốt cái lành cái thiện hay ho nhất mà mình có đều là phương tiện giải thoát đó rồi cái thứ hai tất cả những gì mình có đều là khổ hết đó là cái rốt ráo nhất tất cả những cái mình có đều là khổ hết rồi trong số đó, những cái khổ ấy trong cái nguyên cái nguyên cái đống khổ đó nguyên cái núi khổ đó đó cái nào nó là thiện đó thì nó cũng chỉ là phương tiện thôi biết trong rừng có hiểu thì không ta alo các vị có hiểu được này không ta vị tỳ kheo phải hiểu rõ cái người cầu giải thoát phải hiểu rõ hai chuyện thứ nhất là tất cả những gì mình có đều là khổ và trong cái đóng khổ ấy cái nào là thiện thì cái đó cũng chỉ là phương tiện nhất thời mà thôi ví dụ như thấy rằng là phải ghi này như thấy rằng có mặt trăm bệnh viện là khó à. nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men và kim chích là thứ mình phải uh, chấp nhận đó như thấy rằng có mặt trong bệnh viện là khổ nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men một viên chích một thứ mình phải chấp nhận đó thì ở đây cái người tôi phải luôn luôn nhớ tất cả những gì mình có đều là khổ nhưng mà trong cái đống khổ ấy cái gì là thiện á, thì nó phải nó phải là nó phải được xem là phương tiện và ở đây tôi nói cái này có nhiều vị chắc là chửi nữa còn là nhảy nhõm rớt khỏi ghế này vì mọi thứ hiện hữu đều là khổ nên tâm tham và bác chánh đạo cũng nằm trong biển khổ ấy nhưng khi à, kích thích chúng ta kích thích chúng ta để nói chuyện thì Phật ờ, lấy riêng ra anh tham ái để gọi nó là nhân sanh khổ và bác chánh đạo là con đường thoát khổ nhiều người bị chịu không nổi cái này cái việc cứ tưởng nó là khổ đế là duyên nó vẫn mất vì tập đế đi tập đế là nguyên nhân sinh khổ rồi bắt cái đạo là con đường thoát khổ nhưng mà các vị không có hề biết rằng toàn bộ mọi hiện hữu của đời là khổ dầu đó là sanh già đau chết là khổ đúng mắt tai mũi lưỡi là khổ đúng nhưng mà cái tâm tham tâm sân của mình trong lục trần cũng là khổ và chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tư duy tất cả đều nằm hết trong khổ nhưng mà sở dĩ mà ngài trích xuất ngài lấy riêng ra để ngài nói là về ngài dựa trên cái công dụng ví dụ như nguyên trong nguyên cái đóng khổ đó đó giống như bây giờ ngày bây giờ nè ngày lấy tay ngày chỉ vô nguyên một cái đống xoài nói đây là đống xoài nè đó đây là nguyên một đống xoài nhưng mà khi cần thiết thì ngày mới nói rằng trong đống xoài ấy cái hộp xoài là cái mà các con có thể lấy các con trồng ra những cái trái xoài khác để trong rung hiểu không ta alo rồi thôi cái hôm này tôi giảng tôi e là ngọc hiểu, ha bữa nay mắc cái chứng gì mà thiên hạ nó là cứ đè tôi ra mà nó viết tin nhắn nó chửi không còn cái non nước đâu nếu mà nhiều năm gì trước chắc tôi đau lắm nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác là bởi vì mấy hôm nay tôi bị nghe đau nhiều ở trong người lúc tôi nghĩ tôi thọ không có lâu tự nhiên nó có lòng sợ chết thì khi mà cái thị phi mình đổ ập vô đó tụi tôi mới nhận ra một chuyện khi mình bệnh mình bận tâm về cái chuyện này thì mình bớt cái chuyện kia thì khi mà mình nghĩ nhiều về cái chết cái bệnh của mình thì tự nhiên mình giảm thị phi mình giảm cái khổ thị phi đó là một cái hay cái hay thứ hai đó khi mình tập trung về cái thị phi thì mình giảm cái sợ chết thì bây giờ tôi nói bà con nghe cái này tùm lum nhiều người giận tôi lắm tại sao mà tôi cứ giống như chúng tôi nói nặng lời đó là tôi có lý do thì tôi gây thù với quý vị hết nhưng mà tôi nói là bị không có hiểu thì bị nghe hiểu không cái việc một là không biết là cái lấy cái đầu của mình nó mình tưởng tượng còn hai là học giáo lý ba mớ cho nên các vị không có chịu nổi một số cái sự thật động trời này thứ nhất chính vì mọi thứ ở đời là khổ nha mọi thứ ở đời là khổ nên cả cái tâm tham nó cũng là khổ bác chánh đạo cũng là khổ nhưng mà sở dĩ mà Phật lấy riêng tâm tham là Phật nói đây là tập đê và bác chánh đạo là đạo đế là ngài nói đến công dụng mà nãy tôi nói rồi tôi nói có mặt trong bệnh viện là khổ nhưng mà trong đó mình thấy nè à, mình thấy là thuốc men rồi kim chích nè nước biển nè mấy cái ống truyền serum nè đó là nó cũng nằm trong cái đống khổ đó nó nguyên một đống mà đó nó bệnh viện là khổ là hiểu rồi nhưng mà khi mình cần thiết mình phải nói riêng mình nói hả mà liệu pháp liệu trình là mình phải lấy riêng cái thuốc men kim chích ống truyền serum mình lấy riêng ra mình chắc một đống riêng còn nếu mình khi không cần thiết thì mình gom chung một núi là mình nhét chung như một cái đống bệnh viện mà nó bệnh viện là khổ bác sĩ y tá nha sĩ luật sư đó là những cái người mà mình không có nên gặp trong cuộc đời này bởi vì sao vì hữu sự mới đáo tụng đình vô sự bất đăng tam bảo điện bà con nghe câu này không ta hữu sự mới đáo tụng đình cái là có chuyện mới tới tòa án có chuyện mới gõ cửa luật sư có chuyện mới tới bác sĩ mới tới nhà sĩ và vô sự bất đăng tam bảo điện nghĩa là không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm cái gì ta đang nói chuyện người ngoài đời đó ừ. chứ còn mình đến chùa không phải mình không có nằm trong cái nhóm gọi là hữu sự nhưng mà nói theo, theo cái quan điểm ngoài đời cái thành ngữ tôi nói là vô sự bất đăng tam bảo điện không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm gì mà vô mà lại lập xì sập chi nha ừ. cho nên ở đây đó mà con phải nhớ cái sự thật phủ vàng như sao là mọi thứ ở đời là khổ nhưng mà khi nói về cái phân sinh nói về cái chức năng của từng cái vấn đề từng pháp thì đức thế tôn người mới lấy riêng cái tâm tham người nó làm mọi thứ ở đời là khổ nhưng trong cái đống khổ ấy đó riêng cái tâm tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sanh khổ đó rồi trong nguyên cái đống khổ ấy nó có cả cái bát chánh đạo trong đó nó có cả chánh kiến chánh tư duy vì sao là vì những cái này nó cũng nằm ở trong các tâm sở mà khổ quá cái gì nó còn nằm trong danh trong sắc thì nó còn bị vô thường vô ngã mà cái gì vô ngã vô thường thì cái đó cũng là khổ đương nhiên nhưng mà khi mà nói đến cái phân sinh nói đến cái chức năng thì nó nè tuy nguyên đống này là khổ nhưng mà con muốn thoát khổ con phải môi vô ra ra bằng được tám cái này nè con đi theo nó là con thoát khổ nhớ nha cũng giống như con đường ra rừng chính là con đường vào rừng và con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó chứ con không thể nào con té ở bến tre mà con con về tới ca lậy con đứng lên làm sao nha con té ở đâu thì con phải con phải đứng lên ở đó và chưa hết con ăn đồ độc con uống phải thuốc độc con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó nha con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó chứ làm sao mà con bị trúng độc và chè trôi nước mà con ấu ra bánh canh là sao hả là sao ta không có chị nó không có nha có người đầu độc con họ bỏ bao thuốc độc vô bánh xèo thì con phải ấu vô ra cái bánh xèo đó thì còn ối mà ra bánh canh là con ra con phải ấu tiếp con nghe kìa con ấu nữa con ối như nào nó ra được cái đống bánh xèo con mới yên hiểu không ta alo thì ở đây cũng vậy ở đây là mình á, mọi thứ là khổ mình đam mê trong khổ thì chính cái niềm đam mê ấy nó cũng là khổ luôn nhưng mà sở dĩ nó được gọi là nó được gọi là con đường thoát khổ là vì sao vì nó có cái bản chất đối lập à, với cái dòng sanh tử mà xưa nay mình không có nhận ra điều đó chính vì ta không nhận ra cho nên ta chết ngay trong cái đống thuốc trong rừng có nghe câu đó không ta à, có các có nghe cái câu mà người việt chết trong đống thuốc không có nghĩa là người Nhật á, họ qua bên mình họ thấy mình nhìn đâu cũng thuốc tây á mà mình uống toàn là thuốc tây hay không ừ, thuốc tây không trong khi đó mình thuốc nam mình là người tàu họ có một câu rất là hay phục dược bất như thực dược uống thuốc khi bệnh không bằng ăn thuốc lúc mạnh nha dịch nó dài như vậy đó phục dược bất như thực dược có nghĩa là uống thuốc lúc bệnh đó, nó không có bằng uh, ăn thuốc lúc mạnh trong khi đức bình thường á mình ăn uống mà nó đàng hoàng nó thông minh nó khoa học một tí đó ha là mình đâu có bệnh à, như mấy ngày nay là các bạn biết là tôi là thuốc nam mà tôi ở trên đất Âu Mỹ tôi ở đây bên Thụy Sĩ thuốc Tây tôi nói một núi rồi nè nhưng mà tôi, tôi sợ nó uống nhiều hại gan uống nhiều hại thận lắm nha à, mà trong khi đó là thuốc nam tôi uống đang là đi ông bồ công anh á tôi uống từ lá cho tới rễ rồi tôi bên đây nha đam đó, là không có tôi bị kín à, tôi kiếm lá lớn lá bé về tôi đem tôi về là tôi uống sống hết à, mỗi lần bên mỹ về tôi cũng đem theo nó tôi uống còn không nó bên đây tôi đi tôi coi mấy cái tiệm thổ bán tôi cũng lụm gì tôi uống tôi nói điều đó không phải tôi đang lạc đề mà tôi đang muốn nói là làm sao mà mình thấy được rằng ngay ở trong cái thức ăn thường nhật của mình trong cái nguyên nhân mà gây bệnh nếu mình khéo nó cũng là thuốc chữa bệnh trong đó bệnh ờ, gọi là bệnh tùng thổ nhập mình nói là mình bệnh rồi cho mình ăn những thứ mình ăn vào nha nhưng mà thật ra trong cái đám mình ăn nó nếu mình biết lựa lại coi trong đó có những thứ chữa bệnh cho nên mọi thứ ở đời là khổ nhưng mà trong cái đống khổ ấy có cái là nguyên nhân sanh khổ có cái là con đường thoát khổ đúng chưa rồi mà chính vì chúng ta không biết được cái này cho nên chúng ta thứ nhất là không biết mình đang đi thụt lùi không biết mình đang chậm chân tại chỗ không mình không biết cách nào để vươn lên cao tiến về phía trước và cái thứ tư là không biết cách nào để biến mộ đạo nghiệp đi vào cái lộ trình giải thoát rồi đó là mới bốn còn cái thứ năm là gì ta làm việc không chu toàn và cái thứ sáu là làm việc không lợi ích làm việc không chu toàn là sao mình chờ cho một chút mất cái con rồi uhm mấy cái này là định cái ờ, tôi năn nỉ các vị một chuyện nghe giảng kinh tạng là phải có chú giải nha nó tập cái cho nó quen chứ còn mình để cho người ta nắm đầu người ta kéo người ta lâu người ta, người ta ban cái gì hưởng cái đó thì nó dễ bị khờ người lắm nha rồi nó dễ bị khờ à, dễ bị khờ lắm đây đây đây đây dạ, gọi là không chu toàn là sao ta à, không chu toàn là sao không chu toàn cái này có nghĩa là à, ở trong đây mới ghi rõ này này gọi là nasukatakari nó adarakari có nghĩa là thiếu trước hụt sau cái cần sửa thì không sửa cái cần thêm thì không thêm à, cái cần bớt thì không bớt cái đó gọi là không có chu toàn ừ. Atapachakari là như Atapachakari tức là không nghiêm túc không có đúng mức đúng mức cái chữ này phải dịch là không có đúng mức làm gì không đúng mức là vậy đó cái cần thêm thì không thêm cái cần bớt thì không biết bớt cái cần sửa thì không biết sửa thì đó gọi là trong đây ngày minh châu chữ là không có chu toàn và làm việc không lết là sao ở trong chú giải mới nói thế này đó là tapa cái kari có nghĩa là gì ừ, trong đây mới giải thích là na upakarapu có nghĩa là mình muốn làm việc gì thì cũng cần đến phải cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái việc mình đang làm để tôi có nghe kịp được không tôi nhắc lại mình muốn làm việc gì thì mình phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho công việc ấy bởi vì nếu không mình muốn làm việc đó mà mình không biết những điều kiện hỗ trợ nó đôi khi mình lại đi lại mình lại chấp nhận những cái điều kiện đối lập thì công việc nó mua đời không có xong nha ví dụ như mình uống thuốc tiểu đường thì mình với mình cũng phải biết là kiêng ăn ngọt đó là chỗ đó phải biết kiêng ăn ngọt cho nên cái thứ năm cái thứ tư là gì cái thứ tư là làm việc chu toàn đây có nghĩa là phải biết thêm biết cái gì cần thêm cái gì cần bớt cái gì cần chỉnh sửa rồi mà cái thứ sáu cái thứ sáu đó nghĩa là biết cái gì cần thiết và không cần thiết tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái sự khác biệt rất là lớn của một cái người có tu và không tu ở chỗ người không có tu chỉ biết cái gì mình thích mà thôi mình quan tâm đến cái thích thiện ác không quan trọng nha thiện ác không quan trọng chỉ là tổng thích thì được nha nhưng mà cái người có tu hành lại khác người có tu hành không quan tâm đến cái cảm xúc thích ghét mà chỉ quan tâm đến cái việc chuyện ấy có cần thiết không đó. một trong những cái cái cái cái cái, cái cách mà thu gọn Phật pháp tám muôn bốn ngàn pháp môn trong nhiều cách thu gọn trong nó có một cách đó là thu vào cái câu mà tôi vừa phát biểu đó là chuyện ấy có cần thiết không bất cứ một suy nghĩ nào à, trong đông thế nào cũng có người nổi điên hỏi cái này đâu cái này đâu dạ thưa kinh lê tha tắc cá đề tha vi tất cả xuất ta mình ghi với cái xe chứ mình không tin với dạng kinh đề tha tức là kinh ờ, tinh tầm à. kinh tinh tầm trung bộ nha ở đây mấy người đi thái rồi nghe xong tầm người bữa người mới gửi đu đủ cho phía thấy thằng nội luôn không có đó người mới gửi đu đủ cho phía thì cái này là tinh tầm tức là đường lấy hai đường lấy chi hai ngã rẽ tâm tư mình khi mà ngày thành phật rồi ngày kể này ngày xưa khi mà ta còn ở trong khổ hạnh lâm á thì ta suy tư thế này toa của đời sống của của mình á, nó chỉ nặng chỉ có về tinh thần nhiều hơn là là về vật chất à, như vậy thì cái mà ta quan tâm chính là cái tâm đúng chưa có vật chất sao cũng được nhưng cái quan tâm cái tâm rồi làm gọn vấn đề có hai cách giải quyết vấn đề một là mình rọi sáng những gốc khuất và hai là mình chia nhỏ vấn đề ra để giải quyết biết trong room còn nhớ cái đó không ta á lù trong room còn nhớ hai cái này không hai cách để giải quyết vấn đề một là rọi sáng những góc khuất hai là chia nhỏ vấn đề ra đó thì ở đây ngài cũng vậy chuyện đầu tiên này ngài nói rằng toàn bộ đạo nghiệp chỉ là giải quyết vấn đề tinh thần à, thì giải quyết cách nào thì ngài mới chia nhỏ ra chia nhỏ là sao ta và nói rằng bây giờ đó cái, cái, ai cũng phải có cái ngã rẽ tâm tư hết đó. một là những cái suy tư nào có lợi cho cái đạo nghiệp giải thoát cái suy tư nào có hại cho đạo nghiệp giải thoát thì người thấy có lợi là sao ta là chấm tư duy thì có lợi cho đạo nghiệp giải thoát chấm tư duy là sao là không có bất mãn các trần không đam mê trong các trần đó gọi là chánh tư duy gọi là vô thải vô là ly dục tư duy vô sân tư duy và bất hạ tư duy có nghĩa là không có cái ý chống phá bất cứ người hay vật nào ở đời đó gọi đó gọi là gọi là vô hại tư duy nha à, thì cái cái cái càng suy nghĩ rằng hệ cái nào thuộc về tránh tư duy thì cái đó, đó nó giúp ích cho đạo nghiệp còn cái nào mà nó là đi ngược lại tránh tư duy thì nó là tà tư duy có nghĩa là còn đam mê còn bất mãn còn cái ý chống đối à, người và vật trên đời thì như vậy đó là tà tư duy à, tự nghiệp phải biết suy tư cái đó cho nên là toàn bộ đạo nghiệp <clears throat> của người tu hành gom gọn lại có một câu gì đó là một dấu hỏi toàn bộ đạo nghiệp của một người tu hành cầu giải thoát chỉ gom vào trong một dấu hỏi một dấu hỏi thôi đó là cái đó có cần thiết không cái suy nghĩ ấy có bây giờ mình đang suy nghĩ mình mấy ngày năm cứ suy nghĩ hoài một cái chuyện gì đó cuối cùng mình có tự hỏi mình những cái mà mình đang bận tâm đang nặng lòng đang cực lòng ấy nó có đáng để mình bận tâm không nó có cần thiết không à, rồi những cái mình ghét và những cái mình thích cũng vậy những cái mà mình bận tâm để ghét hay bận tâm để thích thì cũng phải được kết thúc bằng một dấu hỏi cái thích ấy có cần thiết không cái ghét ấy có cần thiết không cái câu nói mà mình muốn nói đó nó có cần thiết không nếu nó không cần thiết đừng nói suy nghĩ không cần thiết hãy bỏ qua và cái hành động cái việc làm ấy có cần thiết cho mình cho người cho đời này cho đời sau cho đạo nghiệp giải thoát hay không nếu thấy là không thì phải có can đảm chấm than xuống dòng như vậy đời tu của chúng ta chỉ có hai dấu thôi một là dấu hỏi hai là dấu chấm than xuống dòng đâu rồi mới nghe kịp không ta á lù toàn bộ đời tu của chúng ta chỉ có hai cái dấu thôi một là dấu hỏi hỏi cái gì cái này có cần thiết không rồi cái dấu chấm than là gì cần chấm than còn không chấm than toàn bộ đời tu của các vị sau khi buổi giảng này đóng lại bà con chỉ mang hai cái dấu đó vào phòng vào lòng nha vào phòng và vào lòng để mà tu với nó chiêm nghiệm nó thấm thía nó tiêu hóa nó gặm nhấm nó biến nó thành máu tủy thịt xương của mình đời tu chỉ là hai dấu thôi một là dấu hỏi chuyện ấy có cần thiết không và dấu chấm than để xuống dòng có nghĩa là không có dây dưa nữa đó là dấu chấm than thứ nhất đó là cần tiếp tục còn không cần dẹp mới gọi là đê tha tất cả đi cả gọi là tu hành với một cái tu hành với một cái ngã rẽ tâm tư nghe gọi là ngã ba lòng nha ngã ba lòng là chỗ đó à, cho nên người tu ví dụ ví dụ như bây giờ đó các vị hỏi tôi với cái logo ờ, ờ, mình của đạo Phật là là gì tôi nói là lá bồ đề là y bát là là bát chánh đạo phải không là lá bồ đề nè là cái là một cái y bát của chư tăng á là y bình bác là cũng logo rồi cái logo thứ ba là bánh roi pháp nhưng bây giờ mình thêm cái logo nữa là gì ta các vị ra mua cái logo của xe Mercedes á đó cái logo của xe Mercedes là đem về là treo là được đó tức là mình là, là, là, là mà ai hỏi tại sao mà treo cái cái cái logo của Mercedes là cái gì các vị đó bởi vì tôi vừa nghe giảng trong bài kinh song tầm có nghĩa là người tu nào cũng phải từng ngày từng phút đang đứng trước một cái ngã ba lòng à. có ngã ba lòng là gì ngã ba lòng tức là lúc nào cũng đứng trước hai cái lối hai cái dấu hỏi có cần thiết không đó, lúc nào trong lòng mình cũng phải có một dấu hỏi tu rồi tu bằng cái dấu hỏi có cần thiết không về mình tự mình giải quyết vấn đề bằng một dấu chấm than như vậy thì chính vì cuộc tu là đối diện với ngã ba lòng ấy nên cái logo của mình nên là cái logo của xe Mercedes ở đây các vị có biết có ai còn nhớ cái logo của xe Mercedes không ta ai hỏi các vị tại sao treo ở đây thì các vị nói không đeo phải Mercedes mà Mercedes mà nó là ngã ba lòng tu hành là đối diện với ngã ba lòng rồi xem chưa như vậy thì vị tỳ kheo nào mà mà mà nắm được có được sáu cái khả năng này nè thì mới có thể thành tựu các quả chứng thành tựu cái đạo nghiệp của đời tu mình một là biết rõ mình đang tụt lùi hay không à, bằng cách nào mình, mình làm sao mà mình đang bị tụt lùi tại sao mình bị tụt lùi thứ hai là biết rõ rằng có phải là mình đang dậm chân tại chỗ hay không nói thật ra nó nói là nó bình dục chứ đa phần mình là hai cái đầu là mình đã không có rồi không hề biết rằng ta đang tụt lùi tại sao ta bị tụt lùi đó là cái thứ nhất nha cái thứ hai không hề biết rằng ta đang dậm chân tại chỗ và tại sao ta lại dậm chân tại chỗ không thì coi như là mình ở đây nguyên cái râm của mình là, là toàn là cái thứ đó không chỉ bốn trong sáu cái này là hai cái đầu là mình là dính nguyên con luôn nha lọt nguyên con trong hố luôn nha cái thứ nhất là không biết là mình đang thụt lùi và tại sao mình bị như vậy cái thứ hai không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ và tại sao như vậy chứ cũng đừng có nói tới mấy cái sao nó thêm nhục cái thứ ba là biết rõ bằng cách nào ta có thể vươn lên cao và tiến về phía trước cái thứ tư là làm sao mà biến toàn bộ đạo nghiệp của chúng ta trở về với lộ trình giác ngộ giải thoát bằng cách nhận diện mọi thứ chỉ là sanh với diệt cái này là cái cao nhất dầu giữ giới dầu bố thí dầu hành thiền dầu đắc định thì tất thể chỉ là xâm với diệt phải luôn luôn thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ kể cả lòng đam mê trong cái khổ cũng là khổ kể cả bát chánh đạo con đường thoát khổ cũng nằm trong cái bể khổ ấy phải thấy như vậy đó thì mới biến tất thảy mọi nỗ lực của mình trở mới biến là nguồn năng lượng giác ngộ đưa tất cả trở về với lộ trình tiền trình giác ngộ các vị có nghe kịp không ừ. rồi cái thứ năm là cái khả năng làm việc chu toàn có nghĩa là biết rõ cái gì cần thêm cái gì cần bớt cái gì cần chỉnh sửa ừ. và cái cuối cùng có nghĩa là biết rõ cái điều kiện nào hỗ trợ cho cái đạo nghiệp mà mình đang thực hiện tránh dạ, làm cái gì mà nó mang cái nội dung phương hại cho cái cái cái, cái, cái công việc mà mình đang thực hiện nha yeah, cái điều cái điều cái này biết rõ cái gì có thể gây phương hại cho cái đạo nghiệp của mình nó gây phương hại cho cái công phu của mình đó các vị các chị các vị trong room còn nghe không alo các vị còn nghe không đó. cái sắp ba giá là thuận lợi đó thuận lợi thuận tiện nhưng mà nhưng mà trong chú giải đó định nghĩa trong bây giờ tôi mở mắt này trong xá giải nói sắp ba giá ở đây là ma cà rác tức là héo phù nhớ nha ờ, chứ còn không có bản là hay cái đạt như vậy đâu nha cái mà cô dụng cô mới post lên đó, cái, đó, cái đó là tránh tạng rồi cái chú dạy là cái mà tôi mới vừa bỏ vô đó trong chú dạy nói cái sách bài giá ở đây này bởi vì cái sách vậy cái cái sách bài giá mình nghe thông thường đó sách bài giá à, dễ dùng đó, là không có thể bồn không là cái giống là, là nhẹ nhàng là tiện là tiện lợi đúng không nhưng mà ở đây nó có nghĩa là theo phục trốn cô nổi nổi ghét luôn đúng rồi nó trốn trốn trốn nó sắp bà đó sắp bà đó thì thì nát sapa cà ri sắp bà giá này có nghĩa là ubaka đó cô có thăm cà thì trốn trốn không trống là trốn nha yeah, cảm ơn nhiều lắm à, trong room mình cần là cần cái người thế này mà hổm khi mà thị phi nào đổ ập đến thì cái cô giọt mưa này cổ dầu tóc bệnh bụng mình trời nhưng cổ ngắm xe tôi nghe cái mùi từ xa đó là cổ nó bị cuốn tôi cũng ngại tôi nói trời cổ cũng sẽ buông với lá buông cái đâm này cũng không có làm rồi không biết kiếm ai mà thế và tôi hôm nay trong cái phút giây này tôi một lần nữa viết tay tôi rồi và con tâm tâm ai là người có thể làm cái việc mà cô Ngọc Mưa đang làm thì xin ờ, là hỗ trợ một ờ, là hỗ trợ cổ hai nữa thì cổ cũng đâu cần hỗ trợ nhưng mà xin nằm sẵn nó để trong đường âm mà cổ mà, mà, mà, mà, mà có bỏ ờ, đâm mà đi thì cũng còn có người giúp nha chứ còn bây giờ tôi vừa giải mà bắt tôi vừa post ba cái này lên là tôi chết chứ không đâm tôi có nghe tôi nói gì không ai mà thấy mình giúp ai mà thấy mình làm những cái việc của cô nhọt mưa đó à, thì nên à, là sẵn lòng ừ, chờ giùm nó để mình giúp tôi tay này mỗi người của già của chết của bị bệnh bị đau hay nó của bỏ cuộc đó cái đó nó cái đó quan trọng mà cái đó thì tôi nghĩ chỉ cần có lòng thôi thì nó hơi cực đó nhưng mà về lâu về dài thì được còn nếu không thì cứ hỏi vả coi phải làm sao nó phải chỉ cho nha đó, nó chỉ sao cái mỗi là không nói cái môi ra mà không nói mình môi ra đó cái nó giúp cho nhiều người lắm chứ phải cho mình không nha thì bảo là giọt mưa cuối mưa thì bây giờ mình làm giọt mưa đầu mưa đi nha rồi như vậy là mình học xong bài kinh 71 tiếp theo là mình học bài kinh 72 bây giờ đã là 3 giờ 21 rồi còn có lẽ được một bài nữa thì đang uống nước một chút ở đây vị tỳ kheo á có được sáu cái khả năng này nè có được sáu cái khả năng này nè à, có được sáu cái khả năng này nè thì mới có thể gọi là gọi là là, là gọi là tự tại ở trong đây bản tiếng việt gọi là đạt được sức mạnh à, đạt được sức mạnh trong thiền định còn tôi dùng chữ cho nó mềm nó ít nó gọn hơn đó là à, có được sáu cái này thì vị ấy mới có thể được tự tại trong thiền định tự tại là sao bởi vì ở trong kinh có trong chú giải có cho mình biết có hai loại thiền định một là samadhi à, samadhi là samadhi chana chana chana Samaya Samayaccha này có nghĩa là thường trụ thiền và asamaya chana tức là tạm trú thiền những cái chữ này nghe rất là kỳ nhưng tôi giải thích tại sao quan phải hiểu với tạm trú thường trụ thiện đây có nghĩa là trong mọi điều kiện mọi hoàn cảnh muốn vô là vô muốn ra là ra muốn vô tiền vô cái đẻ muốn ra là ra cái đẻ đó gọi là thường trụ à, thường trụ coi như là mình có quốc tịch luôn có passport luôn có nghĩa là muốn vô là vô muốn ra là ra còn cái vị cái trường hợp thứ hai gọi là asamaya ừ. ở đây bà con có nghe rõ không alo ở đây có một cái người nói là họ nghe không rõ thì làm ơn coi lại à, coi lại cái đường truyền làm ơn coi lại cái máy mà mình đang dùng nó có đủ tốt hay không coi lại cái đường truyền của mình cái vấn đề không và cái thứ ba đó là coi lại cái lỗ tai của mình bởi vì có cái bà đó mà đi bác sĩ mà nói thế này mà nói thời gian gần đây tại sao mà bà, bà bị cái bệnh gì mà bà đánh rắm quá trời luôn có điều nó được cái nó không có mùi nó có mùi hôi thì à, bà nói bà bị bệnh gì mà đánh rắm hoài nhưng mà không có mùi hôi thì bác sĩ mới nói như vậy là chết rồi như vậy thì bà ngoài cái chuyện mà mà coi cái đường ruột ra đó bà phải coi cái vấn đề lỗ mũi của bà nữa bởi vì nãy giờ tôi muốn chết luôn mà bà lại không nghe mùi thì biết nghe kịp không thì nhiều khi ở đây nó vấn đề nó không có phải là đừng là là tôi nói nhỏ mà là tại vì à, cái máy của các vị có vấn đề hoặc là hoặc là là là là, là đường truyền yếu nha hoặc là ba là lỗ tai rồi thì ở đây á à, có hai cái thiền hai cái trường hợp của đắc thiền nè hai cái trường hợp thiền giả một là a một là samaya chana gọi là samaya vihari đúng rồi samaya vihari nó có cái từ này nữa vihari à, tức là trường trú thiền giả Asavaya Vihari tức là tạm trú thiện giả ừ. tức là vị này mỗi cái vị này chỉ có xài cái visa visa entry visa entry có nghĩa là mỗi lần vô phải đi xin thôi mệt lắm những khi nó cho những khi nó mới cho ở ờ, quên nữa giảng xong bữa nay chiều nay tôi phải đi vô vô tôi vô tôi fill bắp tôi cái form cái tiền cái đơn á để mà xin cái visa vô miếng điện nè khổ quá đi ừ, xin cái visa như miếng điện chứ mỗi lần đi vô xin mệt quá mệt chứ nếu bây giờ có được cái cái cái cái cái, ờ, cái visa mà 5 năm của Việt Nam đó là mình có cảnh, không có được cái visa của Việt Nam 5 năm đó thì mà cái cái cái miếng điện nó nằm trong khối visa đó mình mình mình khỏi có cần phải đi xin lẻ tẻ còn đằng này á, mình không có cái đó cho nên nó là mỗi lần mình muốn về miếng điện là phải đi xin mệt quá mà tôi không có nói lạc đề đâu tôi đang muốn nói gì thấy không à, tôi đang muốn nói một chuyện đó là chỉ vì là mình không có đủ giấy tờ mỗi lần vô nó mệt quá đó còn có nhiều lần tôi đi từ Thái Lan tôi phải xếp hàng ở cái chỗ mà mà mà chú thon á thấy cái chú thon á chú thon chú thon mà mà mà mà mà, mà, mà, mà, mà, phá lừa như phá lừa bến tàu chú thon đó. chờ thì tôi đại sứ quán xếp hàng mà anh muốn chết luôn vậy đó à, thì ở đây cũng vậy à, một cái vị mà đắc thiền có hai loại trường hợp thứ nhất là gọi là samajavihari có nghĩa là thường trụ thiền giả có nghĩa là yeah, dạ, có nghĩa là là là là là là, là sao ta có nghĩa là muốn vô là vô muốn ra là ra bởi vì người ta có passport người ta có cái là visa dài hạn à, còn cái loại thứ hai là asamajavihari à, có nghĩa là ra vô rất là khó à, đó cho nên ở đây là lý do vì đâu mà có cái vụ đệ nhất thành thông là vậy đó cái vị đại nhất thành thông là vị đó có thể trong tích tắc mà sử dụng rất nhiều cái đề mục à, và biến hiện vô số các loại thần thông khác nhau có những loại thần thông phải được thực hiện bằng cái đề mục đất nước lửa gió hư không ánh sáng xanh vàng đỏ trắng mà nếu mà vị nào mà giỏi được thì vị đó thể trong tích tắc muốn muốn muốn chỉ muốn là được muốn là được này nhớ nha ừ còn cái vị nào mà dởm quá đó là phải nhập từng thứ chung ra chung vô chung ra chung vô nó mệt lắm nha à, người ta nhập là ta chỉ muốn là được còn mình phải chung phải dạch rào chung qua minh màu xanh rồi mới dạch rào chung ngược là màu màu vàng leo rào qua màu đỏ à, rồi mới leo rào trở lại màu trắng nó lâu lắm rồi người ta chỉ ngồi yên người ta muốn muốn chúng ta là sao muốn muốn chúng ta là xong nha đây cũng vậy thì cái trong kinh nói cái vị mà Samaya Vihari là trời nóng lạnh bản thân bệnh hoạn thời tiết à, nhức răng lồi ruột lồi phèo vẫn có thể muốn mà nhập tịnh tỉnh bơ nhiều vị bị trọng bệnh á máu me tà le vậy đó nhưng muốn nhập là nhập cho nên có lần đức phật đến thăm ngã sơ chí bị bệnh ngã sơ chí có, có có thấy bớt được chút nào không thì ngã sơ chí nói dạ nếu mà hôm nay mà con có con còn giữ được một cái tầng thiền samatha nào đó thì con không có bị đau như thế này à, mặc dù ngài là bị thánh rồi đó nhưng mà ngài vẫn nói như vậy nên nếu mà con còn giữ được tại trước đó ngài có đắc rồi trong chú giải ngài có đắc rồi nhưng ngài không có giữ ngài không có giữ lại nha yeah. ngài không có duy trì cái tầng thiền mà ngài đã đắc cho nên đó là hiện giờ ngài là người không có thiện cho nên ngay được giây phút này nếu mà ngài có được còn giữ được cái tầng thiền à, sơ dị tâm tứ là ngài nhập vô đó một phát là coi như là bệnh thì vẫn bệnh thôi chứ không phải nhập thiền là hết bệnh không có phải nhưng mà lúc đó bây giờ là đã phiêu diêu cõi ngoài tiêu bồng thoát sái xác nằm ở đó nhưng mà mình hoàn toàn mình đã tâm mình đã an trụ vào trong cảnh thiền mình không có biết đau gì hết nha yeah. đó thì cái cái trường hợp đó được gọi là gọi là thường trụ thiền giả đó còn cái hạng thứ hai gọi là tạm trú thiền giả có nghĩa là Astamya Vihari có nghĩa là phải ờ, à, kiếm chỗ ngồi đàng hoàng trong điều kiện thời tiết khí hậu ngon lành à, thực phẩm rồi thầy bạn rồi liêu cốc chỗ ngồi nói chung là y áo phải thoải mái rộng rãi mát mẻ rồi ngồi bắt đầu mới từ từ nó mới vô vô từ từ từ, từ. hoặc là hoặc là vô được ờ, thoải mái đó nhưng mà phải chậm phải chậm còn có vị này muốn là được muốn là được nha đó gọi là tự tại trong thiền ở đây ngày minh châu dịch là được sức mạnh trong thiền kịp chưa rồi bây giờ có sáu cái ở đây là không thiện xảo đạt được thiền định có nghĩa là sao có nghĩa là vị đó đắc thiền do hên xui chứ không phải là người lợi căn người lợi căn khi mà họ ngồi ở trong khi mà họ đối diện với một cái địa mục ví dụ địa mục hơi thở hoặc là địa mục màu địa mục đất nước lửa gió thanh vàng đỏ trắng họ biết rõ cái lộ trình họ biết rõ họ đang đi đến đâu họ đang đi đến đâu chứ không có đắc thiền kiểu mê rủi nha họ đáp rất là nhanh còn cái vị này nó là không tiện xảo trong thì trong trong cái thiền định ở đây là có nghĩa là khi cái, cái chữ a quách chánh á đây đó nó có nghĩa là là là, là nhập á à, nhập á, tức là khi đắc thiền hoặc là khi à, họ đắc thiền nhập thiền hoặc là khi hóa thông á thì cái vị mà lợi căn đó họ muốn là được họ không có phải bị chậm mà không có bị giới hạn như là cái người động căn bởi vì sao cái việc ví dụ như họ đang ví dụ như họ đang ở trong cái tâm bình thường tâm dụng giới mà họ muốn nhập vào sơ thiền rất là dễ họ chỉ cần họ quay trở lại cái đề mục mà hôm trước họ đắc thì trong tích tắc họ bỏ được liền và ví dụ như vị nó đang trong lúc sinh hoạt bình thường xài tâm dụng giới mà vị nó muốn quá hiện được không vị nó xài có vị nó an trú vào trong vị nó nhập thiền vị nó nhập vào cái tứ thiền thì vị đó có thể quá hiện mình không như ý mình muốn như vậy thì đắc thiền uh, nhập thiền và hiện thông đều được như ý hết à, còn cái vị kia chậm vị kia không có được cái khả năng đó thì nó không có khả năng đó có nghĩa là muốn cái gì phải từ từ từ từ từ từ nói cách khác thế này mình giỏi nấu ăn đêm hôm 2 giờ sáng 2 giờ sáng đang ngái pho pho có người dựng đầu dậy hỏi à, hỏi làm sao mà để cho bánh xèo nó giòn là mình đưa ra bao nhiêu cách mà lúc mình đang ngáy ngủ mình trả lời rào rào rào rào làm sao bánh xèo nó giòn đó rồi mình ngủ một giấc nó nó dựng đầu vậy nó hỏi tiếp làm sao cho bánh cuốn nó đừng có dính với nhau mình trả lời cái rẹt đó, đó là là người là đầu bếp giỏi còn thứ mình ngồi rờ rờ rờ rờ là không được nhớ nha đó, nhớ cho các vị đó khi mà họ thông thuộc rồi đó thì họ muốn là là được ao với trái đá là vậy cái thứ hai là thiện xã an trú nghĩa là sao là vị đó có thể ừ, cái vị đó có cái khả năng là kéo dài như ý mình muốn bao lâu cũng được ừ, và cái thứ ba nó là xuất khỏi nghĩa là cái khả năng xuất hiện vị đó rất là nhanh cái đó xuất hiện rất là nhanh vậy cái khả năng xuất hiện quốc tha đó là xuất hiện gọi là đi ra khỏi ừ, khả năng xuất hiện rất là nhanh thì cái này về kênh này không cho biết thôi chứ còn ở đây trong lâm này nó là không biết các vị có, có được cái cảnh định chưa nó đừng có nói mà cái khác là nghe nó định biết đầu nhưng mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần một bài kinh nói về một cái đề tài mà xem ra có vẻ quá cao so với cái đầu của mình mình tưởng là không cần thiết sai bét không phải như vậy dù cho bài kinh nó nói về thánh trí nói về thần thông nói về thiền định thì bài kinh nào cũng có hai nghĩa một là cái nghĩa trực tiếp nội dung bài kinh thứ hai là cái nghĩa liên quan biết trong trong cái hiểu đó không ta ví dụ như hồi nãy cái bài kinh mình nói về lục thông á, thì mình thấy trên mặt nổi rõ ràng bài kinh nó nói về ờ, là ngũ thông cộng với thông thứ sáu là trí la hán đúng nhưng mà cái cái mà nội dung hai cái bài kinh đó là gì đó là ngài dạy rằng khi mà ta lìa bỏ được cái cảnh giới thấp để lên một cảnh giới cao đó ví dụ như từ bỏ được dục mà lên thiền sắc bỏ được sắc mà lên thiền vô sắc bỏ được cảnh giới phàm mà vào được cái thánh trí thì ở mỗi một trình độ như vậy cái thế giới nó hiển hiện ra trong mắt của ta nó khác đi nhiều lắm cái khả năng lai vãng và nghe nhìn của ta sẽ khác đi nhiều lắm thí dụ như mấy huynh đệ đang ngồi thiền trong trong tuyết sơn thì các ông sư huynh mới lên tiếng ông hỏi vậy chứ các sư đệ có thấy gì không tụng rung còn nghe không ta alo tụng rung còn nghe không tức là một nhóm tỷ kheo đa cái gì kỳ trời tôi hỏi có nghe được gì không thì nói là chưa được gì hết là sao tắt máy đi ngủ đi nha Nguyễn Mỹ này là tắt máy đi ngủ đi rồi ừ. đó mấy anh em tỳ kheo đang ngồi với nhau thì siêu huynh lớn nhất vị đại siêu huynh mới hỏi mới hỏi chứ mấy sư đệ có thấy gì không thì cái à, vị trẻ nhất mới nói là dạ đâu có gì đâu sư huynh dạ đâu có gì đâu sư huynh thì cái ông thứ hai đó ông mới trả lời ông nói để thấy một cái vị càn thác bà vừa đi ngang thấy ôm cái đàn đó vị nó à, đệ vừa nhìn thấy vị càn thác bà vừa đi ngang thì cái vị thứ ba mới trả lời thế này để có nhìn thấy ừ, một khối năm quẩn vừa di chuyển một khối năm quẩn vừa di chuyển Để kịp chưa thì cái vị sư huynh mới trả lời thế này ở đây vị mà đắc thì vị đang cái vị mà mà mà mà mà dùng cái trí tuệ quán có đồng ý với vị tu chỉ và vị tu chỉ có đồng ý với vị tu quán hay không thì hai vị thì kheo có trả lời chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo các vị còn nghe không ta chính vì đồng ý cho nên chúng ta mới cùng màu áo tôi nói các vị nghe một chuyện đó là có lần đó ngài Maha Chun đó là em của ngài Xá Lợi Phất dạy cho chư vị kheo thế này này các vị kheo cái ngày nào mà vị pháp sư không có chống đối cái vị luật sư và luật sư không chống đối cái vị thiền sư cái vị thiền sư không chống đối vị pháp sư vị pháp sư không chống đối vị, vị thiền sư thì ngày đó chư thiên và nhân loại còn được gọi là là bởi vì mỗi vị có một cái sở trường đóng góp cho chúng sinh khác nhau ở đây cũng vậy khi về vị tỳ kheo sư huynh hỏi hỏi các vị sư đệ thì cái vị đầu tiên không có thành tựu gì hết vì nó nói em có không sư đệ đâu có thấy gì đâu thôi, thôi mình để vì nó qua một bên nhưng mà cái gặp bên bắc tông là nói cái ông đầu tiên này là ông là ông phú lâu na là ông chứng tánh không mà nhưng mà bên năm tông thì khi mà ông kia trả lại như vậy mình hiểu là ông đặt nghĩ vậy nhưng mà hỏi cái ông thứ hai thì khi ông thứ hai nói vậy dạ, em vừa thấy một vị càng thắt bà ông đàn đi ngang để nhưng mà tới cái vị thứ ba vì nó em thấy một khối năm quẩn vừa đi ngang thì cái vị đại chú huynh mới nói rằng cái vị mà thể vị mà tu chỉ nghĩa là thấy càng đắc bà đó có đồng ý dạ, với cái vị mà thấy năm vững hay không và vị năm vững có đồng ý là, là cái vị mà thấy càng đắc bà không vị đó trả lời tôi rất là hay và dạ, chính vì đồng ý nên chúng ta mới cùng màu áo bởi vì trong Phật pháp này khi mình có học Phật pháp rồi thì mình sẽ thấy rằng thấy đó là càng thắt bà thì đó là thấy theo thiền chỉ mà thấy đó là năm vững mà thấy theo thiền quán chỉ là về định học mà quán là tuệ học không có chống đối nhau không có chống đối nhau rồi các vị nghe kịp không nhớ cái đó có nghĩa là ở các cái vị mà thượng thừa họ là như vậy đó những vị thượng thừa là như vậy có nghĩa là họ không lấy cái sở chứng cái thành tựu của họ họ không có lấy cái nó làm cái điều tâm đắc rồi phủ nhận cái của người khác đó cái bài học 72 nữa nó còn có cái, cái, cái, cái nội dung hai nữa nữa có nghĩa là sao ta có cái, cái bất cứ một công đức gì bất cứ một thiện pháp gì cái chuyện đầu tiên là ta phải biết rõ làm sao để thực hiện được nó có nghĩa là phải tu tu tập nó đó. Ừ, ví dụ bố thí hay là là, là nghe pháp đi ừ. chuyện đầu tiên là mình phải thấy được lợi ích trong đó để mà mình, mình thực hiện để mà mình trao dồi nhưng mà cái thứ hai nữa là mình xét là cái khả năng mà mình sống được trong thiện pháp nó bao lâu chứ nhiều khi mình cao hứng mình nghe người ta rủ đi hành thiền rủ đi làm từ thiện mình cũng hăng lắm mình làm được bao lâu đó và cái cuối cùng là trong thiền mình có khả năng xuất thiền thì ngoài cái đó ra những công đức khác mình làm được mình cầm lên được thì mình bỏ xuống được trong trong mới nghe kịp đó không mình cầm lên được rồi bỏ xuống được bỏ đây không phải là luyện không có tu nữa mà bỏ đây có nghĩa là không có chấp ở trong đó không có coi cái đó là số một không có thấy ta là hay nhất trong vũ trụ không thấy ta là giữ giới ngon lành nhất thiền định ngon lành nhất à, chánh niệm ngon lành nhất kiến thức ngon lành nhất à, niềm tin ngon lành nhất bố thí ngon lành nhất mình cũng không có thấy như vậy nha mình làm được bao nhiêu mình làm à, chứ ngày nào mà mình còn có một cái so sánh là hơn bằng thua kém thì ngày đó mình chưa có khá được cứ làm thôi cái chuyện so sánh là điều không cần thiết cho nên ở đây ngoài cái cái bài kinh này nghĩa cái nghĩa một của bài kinh này nói cái gì nói đến cái khả năng à, của một cái người thiền giả cái người chứng thiền ấy họ phải biết rõ cái cách nào để nhập thiền à, cách nào để mà chứng thiền nhập thiền hiện thông cái thứ hai là họ có khả năng tự tại trong cái việc mà kéo dài cái thời gian nhập thiền bao lâu như ý và cái thứ ba là họ có khả năng xuất hiện như ý cái thứ tư là người ta là làm việc chung toàn đã giải thích rồi cái thứ năm ở đây có ba điều thì hai điều đã giải thích ở kinh trên rồi cho nên là chỉ giải thích một điều đó là không kiên trì không kiên trì là gì là không có liên tục á không có liên tục ừ. không có liên tục có nghĩa là trong kinh nói có ba cái trường hợp mà khiến như cái thiện nó bị mất biết trong kinh có bị còn nhớ không một là mạng chung hai là tiền não mãnh liệt à, và ba là không có cao dội thường xuyên biết trong râm còn nhớ này không ta trong râm còn nhớ ba cái lý do mình làm cho thiền mình nó không giữ được một là mạng chung có nghĩa là mình mình mình mình mình chết thì cái thiền nó không còn nữa ví dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền đi khi tôi chết thì tôi sanh về cõi tam thiền thì cái cái chuyện đầu tiên là tôi về đến tôi sống bằng tâm quả nha còn cái cái thân người đó nó không còn nữa cái thân người khi tôi, tôi đắc cái đó là tôi là là, là nhân loại mà ừ khi tôi chết thì, thì cái, cái, cái những gì tôi làm được trong cái thanh nhân loại là bỏ một là mạng chung hai đó là hai đó là gì ta hai đó là ờ, tiền đạo mãnh liệt ví dụ như đề bà đạt đa khi muốn có cái lòng hải phật có cái lòng chia rẽ tăng có cái lòng mà làm giáo chủ à, là tự nhiên thì mất hoặc như bồ tát có lúc người đang bay là người nhìn người thấy bà hoàng hậu tắm thế người bị đứt thiền à, bị ngoại thiền đó vậy trường thứ hai là do phiền não mãnh liệt trường hợp ba là do không trao dồi thường xuyên trường hợp như ngã ngã sở trí hồi nãy tôi nói đó hoặc là trường hợp phụ tác bệnh đặt ba, lúc 7 tuổi đắc sơ thiền xong rồi đâu có biết gì đâu trao dồi rồi để chìm liễm sau này 35 năm sau không phải 35 35 mà trừ 7 là còn 28 anh ta 28 năm sau 28 năm sau trong rừng khổ hạnh lâm Uruvela người mới nhớ là nó ổn hồi nhỏ mình hay vậy ta hay à hồi nhỏ mình không có biết gì mà tại sao mà mình có thể hít ra thở vào rồi, rồi mình chỉ theo dõi nó có ba hơi cái là mình được một cái cảm giác rất là đặc, đặc biệt tại sao hay vậy ta tại sao ngày không nhớ lại cái kinh nghiệm thiền định vừa rồi cách đó mới một hai năm mà à, trong ờ, trước khi ngày khổ hạnh là ngày nó đắc thiền mà đặc được phi tưởng phi tưởng mà tại sao ngày không nhớ là vì sao vì lúc đó tưởng thầm cái nó mới vậy nhưng mà cái mà người nhớ là người nhớ mình nhỏ mới ghê mình nghĩ mình có bảy tới bảy tuổi mình không biết gì hết á mà mình chỉ hết ra thở vào có vài hơi là mình bèn được cái cảm giác rất là đặc biệt rất rất là an lạc rất rất là yên tĩnh tại sao vậy ta khi mình ngày xét cái đó ngày mới bèn quay lại ngày mới bèn quay lại với cái chuyện ờ, tao thiền tao dội thiền định bằng hơi thở và với cái sự trao dồi ngày lập tức trong vòng nháy mắt ngày đắp lên đến ờ, là tầng tứ thiền ờ, tứ thiền ờ, có từ tầng kinh là tứ thiền sắc và cả vô sắc thi tưởng thì thi tưởng nha tức là đắp dùng hơi thở đắp tới tứ thiền sắc giới thôi từ từ cái nền sắc giới ấy ngày mới bắt đầu ngày tu ngày mới đắp thêm bốn cái tầng vô sắc mà nói chậm là không thôi bà con hiểu lầm mà con nói là, là ông nói tu thở mà đắp vô sắc là sai không đúng nha thì đắc lên tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tứ thiền tức là ngũ thiền sắc giới đó xong rồi từ đó nhà đắc luôn một lèo lên tới phi tưởng phi tưởng cho nên trong cái đêm mà trong cái giây phút mà ngày thành đạo đó là ngày có trong ngữ ngày tới cái phi tưởng phi thì tưởng xứ chứ không phải chỉ không có thấp đâu trong cái đêm đó là ngày đã đạn đến cái đỉnh cao của tam giới rồi có nghĩa là trong thời khắc đó toàn bộ chúng sanh trong vô lượng vũ trụ chúng sanh phàm phu cái cảnh giới cao nhất của chúng sanh phạm phu là gì là phi tưởng của phi tưởng thì bồ tát đêm ấy ngày nay cũng đã ngự lên tới cái cảnh giới khiếp như vậy đây là chỉ nhiên cảnh giới tâm linh cảnh giới tinh thần thôi nha à, thì khi mà ngày đã, ngày đắc được toàn bộ các tình thiền ngày mới dùng cái tứ thiền hơi thở đó ngày mới quán chiếu 12 nhiên khởi nha ngày quán chiếu 12 nhiên khởi và lập tức ngày, ngày đắc chứng gọi là hai minh đầu tiên hai minh đầu tiên nó tiếp là cái người ờ, ta Phúc Mạng Minh ngày dành nguyên cái canh đầu tiên à, để mà ngày quán xét ồ mình là kiếp xưa là như vậy như vậy như vậy và mình như thế nào tất cả chúng sanh khác cũng đều như vậy cũng đều là sao cũng đều có nghĩa là lên vô xuống chó lúc siêu lúc đỏ lún lúc bốn rồi đường giữ lúc thì nhân thiên rồi tới canh hai ngày dùng cái xâm tử minh <coughs> xin lỗi tới canh hai ngài dùng sanh tử mình ngài thấy rằng tất cả những thân sanh tử ấy là đều do các nghiệp thiện ác mà ra đó rồi tới cái canh cuối ngài mới thấy rằng nhân sanh tử như vậy quả sanh tử như vậy từ đâu mà ra từ vô minh mà ra từ vô minh trong bốn đế vô minh ấy tạo ra hành tức là nghiệp thiện ác do vô, vô minh trong bốn đế mới tạo ra nghiệp thiện ác do nghiệp thiện ác nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai do có các tâm đầu thai mới có danh sắc đầu đời từ đó nó mới có sáu căn sáu xúc sáu thọ sáu ái từ sáu ái nó mới ra tứ thủ hai hữu từ hai hữu nó mới ra sâm lão bệnh tử sầu bi khổ u não trong nỗi khổ triền miên ấy chúng sanh vật lộn tìm lối thoát loay quay một lát vì vì vẫn còn vô minh trong bổn đế cho nên họ mới làm một cái vòng tròn mới đó là vì khổ quá mới tìm lối thoát mà do vô minh trong bốn đế cho nên lối thoát mà họ chọn được chính là quay quẩn trong các nghiệp thiện ác à, giải tỏa cái vấn đề của mình bằng cách là đầu tư các nghiệp thiện ác và đầu tư các nghiệp thiện ác thì lại tiếp tục tạo ra các tâm đầu thai do có các tâm đầu thai tiếp tục có sáu căn sáu xúc sáu thọ sáu ái tứ thủ hai hữu và xâm lão bệnh tử ngài thấy như vậy ngài ồ thì ra thế giới thì nó vẫn quanh trong đó như vậy thì từ cái đề mục hơi thở đó ngài mới đắc à, ngài mới đắc từ cái túc mạng minh và cái sanh tử minh khi quán chiếu hai cái này trong suốt hai canh đầu rồi tới canh thứ ba là ngày quán chiếu nhân trời và ngày chiêm quả vô tượng chánh đẳng canh gia nha và trong kinh giải thích thêm là tại sao ngài đặt một tên như vậy là bởi vì sao về trong kinh nói ngài là một giống như một vị đại đế như vậy tức là từ ở ngoài biên thùy mà muốn vào tới hoàng cung không có đi như cái người bình thường người bình thường có nghĩa là chỉ cần có một ba lô một ghi đông nước à, là xong một ít tiền lẻ một túi lương khô là xong ngày thì không ngày thì phải nghi trượng cờ quạt tiền hô hậu ủng à, xe ngài đi đằng trước rồi bao nhiêu xe của tam cung lục diện rồi tướng lãnh nguyên soái à, một đoàn quân đi đằng trước đoàn quân đi bên cạnh đoàn quân đi bọc hậu sau cùng và chung quanh ngài có mấy lớp vệ sĩ đi từ từ từ từ từ từ đi chặn nào này có hành cung ở chặn ấy cái trung tâm có cái hành cung không ta hành cung là cái chỗ mà mấy ông vua đi dọc đường xa mà ông tấp vô tấp vô tấp vô đó vua có hành cung còn người thường thì có tràng đình cái tiểu đình á Dạ, cứ gọi là mà mà, mà mười dặm là tiểu đình mà mà trăm dặm là tràng đình đó là cái chỗ mà ghé chân nghỉ mệt á thì vua là hàn cung cứ đi xa xa vậy ngày xưa chúng ta biết là tùy dặn đế bên tàu ấy đời nhà tùy ổng ổng mê tô hè châu hàng châu quá mà từ cái bắc kinh xuống nó xa quá đi cho nên ổng đã thời đó đi về nam kinh cũng xa mà bắc kinh thì cũng xa mà nhất là từ đó từ từ từ năm kinh mà về tô cho hoàng châu đi một cách nào thế là ông đã cho xây cái đại vận hà cho đào cái đại vận hà dài 1.800 cây số mà cho đến hôm nay cái đại vận hà nó vẫn là một công trình thủy lợi hàng đầu của ờ, thế giới à, đó là một, một vì đi không nó vua muốn đi mà nó phải rườm rà như vậy đó nhờ cái đại vận hà đó các đời hoàng đế mới có thể đi thoải mái trong đất trung hoa chứ còn đi đường bộ đi sâu nổi quý vị nha cái vị tưởng tôi nói lạc đề có phải tôi muốn nói là một ông vua đi nó lớn chuyện như vậy có ai biết cái đại vận hà được xây dựng trước hết là phục vụ cho các chuyến đi của vua tùy dạng đế rồi cái lợi ích thứ hai đó là thông thương buôn bán cho thường dân bá tánh à, bách gia bách tính cái bạn nghe kịp không à, chỉ vì phục vụ cho mấy chuyến đi của vua từ dạng đế mà có ra cái đại vận hà đó đâu ai biết đâu ai tin chuyện đó đâu ở đây cũng vậy khi mà một vị hoàng đế đi đứng từ nơi này đến nơi khác ngoài cái là cờ quạt nghi trượng rồi còn có các hành cung rồi binh lính tướng lãnh tâm lâm tà la à, tam cung lục diện ở đây cũng vậy một cái vị la hán bình thường chỉ cần thấy lá rơi nghe nước chảy yeah. À, cảm nhận được ờ, ghi niệm ghi nhận một thiện niệm ác niệm trong lòng đắc rẹt lục thông tâm minh và bốn trí vô ngại nhưng mà đi ngày thì cao ngàn năm đi hoàng đế một vị pháp vương mà từ từ từ từ như vậy đến khi mà ngày ngày vào lúc rạng đông bên bắc tông mà cứ kêu là lúc nhìn sao mai sao miết dẹp không có sao gì hết lúc rạng đông lúc rạng đông mà khi mà cái trí tứ quả của ngài vừa xuất hiện một phát là coi như là sau cái như lai biệt trí và mười như lai lực như lai vị trí là cái gì là đại vị trí chứ chúng sanh chưa căn thượng hạ lực chúng sanh khuynh hướng thiện ác lực biết rõ khuynh hướng thì ra cái chúng sanh à, rồi trí đại bi trí song thông à, trí vô ngại tất cả sáu trí cùng lúc có mặt đó là ngay cái lúc đó, đó thiếp như vậy à, thì ở đây á, ở đây mình học về sáu cái này là mình à, hiện mình có hai bài học cái thứ nhất là học về cái những cái khả năng cần có của một người tự tại trong thiền định mình đã chứng cái bài học thứ hai là gì đó là trong tất cả các công đức mình cũng phải có khả năng tương tự như vậy có khả năng trao dồi thiện pháp có khả năng cầm lên và bỏ xuống không có nắm đuối đê mê trong đó và cái và ba cái còn lại đó là làm việc một cách chu toàn nghiêm túc là làm việc một cách kiên trì và luôn luôn quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ làm công đức nào cũng phải vậy muốn tu thiền là cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái chuyện tu thiền chứ không phải tự nhiên là cái sách ừ, cái ba lô giọt cái à qua bên thiền viện không có phải đâu mình phải quan tâm đến những điều kiện là sao trước khi đi làm ơn đi khám bệnh chút xíu nếu xưa giờ mình có vấn đề à, nếu xưa giờ mình có vấn đề về sức khỏe thì hôm nay trước khi mà cầm Apollo dọt qua miếng điện làm ơn đi bác sĩ hỏi trước tiên tôi đi được không bác sĩ nó được còn cái bác sĩ rồi mình vô tám chai nước biển là tôi phải nằm lên cho chảy vô rồi chảy dặn cầm cái gì đem theo thuốc gan thuốc mặn mặt ờ, thuốc bao tử tăng sông cao máu gì đó là phải đem theo rồi cũng dặn bệnh ăn uống sao mình phải có chuẩn bị phải biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công việc của mình thì mình mới có thể à, hoàn thành sự công việc một cách tốt đẹp nha cái này cái điều cuối cùng rất là quan trọng biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ à, muốn đi đâu làm gì bây giờ các vị muốn xuống bếp thì các vị cũng phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ nha nếu mình muốn xuống bếp là mình phải coi dao thớt nồi chảo phải ok dầu đường mắm muối tiêu tỏi hành hẹ phải ok mình mới nhào xuống bếp được nha à, bi kịch của người nói trước đám đông là đứng trước đám đông mà không có đề tài bi kịch của người đầu bếp là sức bếp mà không có đồ dùng bi kịch của hành giả là không có biết quan tâm những điều kiện hỗ trợ cho công phu của mình và cuối cùng bi kịch của một khách trầm lưng trong cõi sanh tử đó là trên giường hấp hối không biết mình sẽ đi đâu về đâu và ngó lại thì cái tư trang cái cái, cái tư lương phải đem theo trên đường hoàn toàn không có nha yeah như vậy thì mình vừa học xong cái bài kinh số 70 72 ừ. 72 bây giờ mình còn được 10 phút cho bài kinh 73 à, kinh 73 là sao kinh 73 đó là 1 2 3 4 5 6 ừ. có nghĩa là sao ta kênh 73 kênh 73 đó người muốn chứng thiền phải lìa được năm truyền cái là à, thấy được cái tai hại của dục lạc đó thấy là cái tai hại có dục lạc ừ. tại sao tại sao tại sao mà ở đây mình thấy trong năm truyền cái đầu tiên là tham dục không mà tới tới cái thứ sáu đức phật ngài lại kể riêng là thấy được nguy hiểm của các dục là vì sao là bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục nha trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục không thích gì hết và ngay trong khoảnh khắc đó <clears throat> chúng ta có thể chứng thiện <coughs> nhưng chẳng hạn như mình thấy bồ tát phát đạt ngài không có biết dục là gì ngài cũng không có biết ly dục là gì nhưng mà trong một khoảnh khắc của tuổi của cái năm ngày lên 7 tuổi ừ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi miễn là dục ái vắng mặt thì bồ tát có thể chứng thiện chứng được sơ thiện đúng nhưng mà bồ tát không có cự được cái thứ sáu này có nghĩa là ngài không có thấy được cái nguy hiểm trong các dục bây giờ trong rung hiểu chưa ta đây là lý do vì đâu lìa đã lìa năm truyền cái mà tại sao đức thế tôn mà kể luôn cái thứ sáu là bởi vậy đó là bởi vì thái tử tất đạt rõ ràng rằng trong một tích tắc đã là người ly dục cho nên mới chứng được sơ thiền chứ nhưng mà bồ tát tất đạt chỉ được năm cái điều đầu tiên thôi tức là sự vắng mặt tạm thời của năm truyền cái thì giúp thì nếu mình đủ duyên nha nếu đủ duyên và tu đúng đủ duyên và tu đúng nghĩa là đúng và đủ đúng và đủ nha đủ duyên mà tu đúng thì trong tích tắc có thể chứng được uh, sơ nhị tam tứ thiền đúng nhưng mà không có cái thứ sáu thì cái quả chứng ấy không bền là vì sao là vì có rất nhiều và rất nhiều những người đặt thiền xong rồi quay lại đề sở thế tục và không có thể trở lại với thiền định được nữa con số này đông hơn quân nguyên chứ không phải là như quân nguyên mà là đông hơn quân nguyên có nghĩa là có vô số người trong cuộc đời này trong đời sống của họ họ đã từng đắc thiền đắc sơ thiền mà họ không biết có có kể cả họ không biết Phật pháp chẳng hạn như những người những vị đạo sĩ chẳng hạn có rất là nhiều người hoặc trong hàng phật tử mình tôi nghĩ rằng cái chuyện mà thời nay tôi không biết nhưng mà theo mô tả trong kinh đó thì thời đức phật cái người mà đắc sơ thiền mà đắc trong tích tắc là nhiều như nguyên nguyên là vì sao vì mình thấy thái tử tất đạt 7 tuổi biết cái gì mà còn đắc sơ thiền mà có một điều là do họ không biết thứ nhất họ không biết cái họ, họ cái cảm giác đó là cái gì nếu mà có học đạo và có thầy kèm cặp thì biết nha nếu có thầy kèm cặp thì biết còn không chính ngày lúc ngày ngày biết đó là cảm giác rất là an lạc nếu mình là người huệ căn thì mai này mình có thể quay lại với cảm giác đó bằng cách là thực hiện những cái thao tác cũ thí dụ như là thở nha là bữa hổm mình làm sao mình được cảm giác đó ta ngồi yên rồi gì nữa biết rõ hơi thở ra biết rõ hơi thở vào với sự tập trung ấy năm truyền cái vắng mặt thời gian lâu mau tùy người thì tâm sơ thiền xuất hiện lúc đó họ không biết đó là tâm sơ thiền họ chỉ có là cái cảm giác an lạc và thanh tịnh nha thì nếu họ muốn cảm giác đó quá thì họ sẽ quay lại với cái thao tác cũ ngồi yên lại theo dõi hơi thở ra biết là ra vào biết là vào Dạ. với sự tập trung ấy năm truyền cái vắng mặt à, và nếu đủ duyên thì tâm sơ thiền xuất hiện phải chỉ biết đó thôi nhưng mà còn cái vụ mà thứ sáu này là không phải ai cũng có đó là thật sự biết chán sợ trong năm dục tôi nhắc lại bài kinh này rất là sâu sâu ở chỗ nào sâu ở chỗ này anh muốn thực hiện cái gì chỉ cần anh làm đúng kỹ thuật thì anh sẽ làm được có một điều là anh cần đến một cái nền tảng nhận thức một nền tảng kiến thức là để mà hỗ trợ cho công việc ấy tôi nói là lần nữa bất cứ việc gì nếu anh áp dụng đúng kỹ thuật thì anh sẽ thực hiện được nhưng mà để đạt được cái sự lâu bền thì anh phải cần đến một cái khả năng nhận thức rất là vững vàng biết trung rung hiểu đó không ta có nhiều chuyện đôi khi trong đời này chúng ta thực hiện được bằng sự ngẫu nhiên có nghe hiểu không có nhiều sự trong đời có nhiều trường hợp trong đời là chúng ta thực hiện ờ, thành công bằng sự ngẫu nhiên nhưng mà nếu muốn quay trở lại với cái sự thành tựu ấy và kéo dài nó biến nó thành sở hữu của mình thì lúc đó không còn là vấn đề ngẫu nhiên không còn là vấn đề may mắn mà là phải là cái sự tuân thủ chặt chẽ cái kỹ thuật các bạn nghe kịp không ừ. cho nên năm cái đầu có thể chỉ là cái sự may mắn nhưng mà riêng cái thứ sáu này bắt buộc phải có thông qua một sự chuẩn bị thông qua một sự đầu tư nghiêm túc đây chính là vì sao ở đây bên cạnh cái việc mà lìa bỏ năm truyền cái đức thế tôn lại kể thêm điều thứ sáu là vậy đâu quý vị nha tôi nhắc lại bồ tát tất đạt rõ ràng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó ngài đã không có năm truyền cái và ba la mật của ngài thì vẫn là nhiều như biển như núi như trời cao đất rộng nha cho nên là tất tắc là ngày có ngay cái sơ thiện nhưng mà ngày cái lúc ngay lúc đó ngày không có được cái thứ sáu ngày không biết chán sợ trong các dục tôi nói là một lần nữa cái đặc điểm của một vị bồ tát là cái gì ta là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn thứ hai khả năng buông bỏ rất giỏi và thứ ba không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào nếu hôm nay những người nào nghe giảng trong cái bài pháp này trong cái room này thì chỉ cần ghi ba cái đặc điểm bồ tát là cũng về có thể tu được một đời tu được muôn kiếp chỉ bằng ba cái này một luôn hướng tới cái tốt hơn về mặt tinh thần nha tôi đang nói một tinh thần hai là khả năng buông bỏ rất giỏi Đấy. vì khi anh muốn buông bỏ mình anh muốn hướng tới cái tốt hơn thì anh phải có năng buông bỏ chứ nha chứ còn bây giờ mà anh cứ ôm cái nhà cấp 4 là mà, mà, tôn thấp lè tè lè tè làm sao mà anh cứ về là là, là thảo điền là phú mỹ hưng có cái nhà khác được nha anh phải có anh phải có cái gan bỏ cái căn nhà bên cái, cái, cái lỗ cống này anh mới đi xa được đó. cho nên cái thứ nhất là phải có cái, cái ý hướng về cái gọi là cái tốt hơn thứ hai là khả năng buông bỏ rất giỏi và cái thứ ba không bị giam nhốt trong bất cứ nhà ngục nào cho dầu đó là thành một cái thành tựu lớn bé cho dầu đó là một cái niềm đam mê như thế nào đi nữa thì Bồ Đạt luôn có khả năng đó khả một là hướng tới cái cao hơn tốt hơn hai là bồ tát khả năng có khả năng buông bỏ rất giỏi và ba là không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào nha từ đó bồ tát có thể thực hiện vô số hạnh lành và đặc biệt là bồ tát về mặt tình cảm bồ tát không có tự giam nhốt mình trong cái cái gọi là tình thân đối với bồ tát muôn loài vạn loại chúng sinh thảy đều là người một nhà bởi vì bồ tát không có bị giam nhốt về trí tuệ bồ tát không ngừng tìm tòi trong phật trong văn tư tu còn về tình cảm thì Bồ Tát không có giới hạn à, bởi những biên giới bởi những giới tuyến bởi những rào cản Bồ Tát thương hết muôn loại Bồ Tát thương hết còn mình thì sao mình nói cho đã nhưng mà cuối cùng cái gọi là thương của mình nó chỉ là ái và cái đừng nó từ mà đã nói ái là gì ái là thương yêu có điều kiện và trong giới hạn thì gọi là ái còn từ bi thì không từ bi đúng nghĩa là không cần điều kiện và không có ranh giới thì cái tâm ấy mới được gọi là vô lượng tâm nha chứ còn cái thứ tâm từ mà chỉ rải riêng cho cái người nhà cho nội bộ nhà cho nội bộ cái đó chưa được gọi là vô lượng tâm mà coi chừng nó mới ở cái mức tham ái nha mà đôi khi nó tự tâm là không cần điều kiện và không có biên giới còn tham ái là yêu thương có điều kiện và bị giam nhốt trong tiền giấy ừ. Ok, bây giờ đúng là 4 giờ rồi. Chúc các vị ngày vui và ngày mai chúng ta gặp lại nha. Bye bye.